biết ta trăm trận trăm thắng đấy là cái điều mà một lần nữa thì tôi muốn chia sẻ lại và điều đầu tiên trước khi mà chúng ta muốn hiểu người khác thì chúng ta hãy hiểu chính bản thân mình ạ và để hiểu được chính bản thân mình thì tôi sẽ có bốn câu hỏi sau đây ạ với bốn câu hỏi sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhận diện lại xem ạ điều gì mô tả đúng nhất về anh chị nhé điều gì mô tả đúng nhất về anh chị ạ? Hãy chọn một trong số những cái bốn cái câu hỏi sau đây và sau đó thì các anh chị thấy rằng câu nào câu đối với câu hỏi nào mà trả lời ạ đúng nhất đối với mình thì các anh chị sẽ đổi tên của mình ạ trên cái uh, trên trên cái phần định danh tên của mình ạ tên gọi của mình trên Zoom nhé. À, ví dụ như là các anh chị thấy là mình phù hợp với cái câu trả lời số 1 của câu hỏi số 1 thì các anh chị sẽ ghi là 01 Jenny Lý Hà Thu như là tên của các anh chị ạ. 01 là cái câu trả lời của các anh chị và cùng với tên của các anh chị gạch ngang là cái nghề, nghề nghiệp ạ, hay là cái ngành nghề mà các anh chị đang làm ạ. Và vâng, nhớ rằng là câu trả lời số mấy mà các anh chị lựa chọn nó đúng với mình nhất thì gõ vào số ừ, cái số đó 01 hay 02, 03, 04 ạ. Sau đó cộng với tên của các anh chị và ngành nghề của các anh chị để chúng ta sẽ dễ nhận diện nhau hơn ạ. Vâng và bốn câu hỏi của chúng tôi ngày hôm nay câu hỏi số 1 ạ, đó là tôi là con người của hành động và cảm thấy tự tin nhất khi nắm quyền ạ. Nếu câu này đúng với các anh chị thì hãy gõ vào đấy là 01 và tự đổi tên của mình ạ. Thứ hai đó là tôi là người thích làm việc với người khác, tôi tôn trọng giá trị của người khác và có khuynh hướng tìm sự đồng tình. Và với cái câu thứ hai này nếu giống với các anh chị cũng ghi là 02 cộng với tên của mình ạ và ngành nghề của mình số 3 đó là tôi là người điềm tĩnh chịu được áp lực và muốn đưa ra quyết định một cách lý tính hơn là cảm tính ạ và tương tự như vậy câu hỏi số 4 ạ câu số 4 ạ tôi là người tình cảm tôi thích tìm hiểu về nhiều thông tin rồi tham khảo ý kiến của người khác trước khi ra bất cứ một quyết định gì thì à, với bốn cái đặc điểm này ạ các anh chị thấy rằng là mình phù hợp với các câu hỏi cái cái đặc điểm nào ạ thì chúng ta sẽ tự động nhé các anh chị sẽ tự động đổi tên của mình ạ ở trên phần uh, zoom ạ nhận diện của các anh chị ở trên zoom rất tuyệt vời ạ tôi đã nhìn thấy các anh chị đã đổi rồi ạ ví dụ như là thầy Lam của chúng ta đã đổi là 02 gạch ngang Lucas Nguyễn Hữu Lam yeah, dạ, rất là tuyệt ạ tôi đã nhìn thấy các anh chị mặt vài các anh chị đang đổi tên rất tốt rồi ạ yeah dạ các anh chị sẽ đọc đi ạ đọc kỹ thêm một chút nữa tôi sẽ để thêm thời gian để chúng ta đọc và chúng ta nhận diện xem mình giống với cái đặc điểm nào ạ và tự động đổi ạ ok một vài anh chị đang bắt đầu đổi ạ các anh chị có biết chỗ để mình đổi tên ở trên cái màn hình của mình không ạ đổi tên ạ các anh chị à, bấm vào cái chỗ participant ạ ở bên góc bên phải của màn hình ạ hoặc các anh chị bấm vào cái chữ Mo ạ vào chữ chữ mo ở góc bên phải của màn hình ạ thì sẽ nhìn thấy cái phần sổ dọc xuống là cái participant tức là thành phần thành phần ạ, thành viên tham dự ạ, tự động đổi tên của mình ạ. Tôi nhìn thấy rất là nhiều anh chị đang đổi tên rồi ạ. Vâng, các anh chị đang đổi tên rất đúng rồi đấy ạ. Vâng, chị Thảo Tinh Hoa quà tặng và vâng, anh Đỗ Hoàng Dũng số 04, 01 vân vân. Các anh chị đang đổi rất tốt ạ. Vâng, Tuyệt vời ạ. Chúng ta sẽ còn à, 10 giây nữa cho phần đổi tên này ạ. Chỉ còn 10 giây nữa thôi là tôi sẽ chuyển cái màn hình này sang cái màn hình tiếp theo để chúng ta đi tới những cái phần tiếp theo của chương trình ạ. Rất nhiều những cái điều tuyệt vời và hấp dẫn, những cái gì ngon nhất, tất cả những món ăn ngon nhất bao giờ cũng được bày ra trên màn cuối cùng của màn tiệc ạ. Các anh chị nhớ nhé. và vâng, và nội dung chương trình chính của ngày hôm nay của chúng ta bao gồm có 3 phần ạ. Phần thứ nhất đó là mô tả bốn nhóm phong cách hành vi. Phần thứ hai đó là nhận biết bốn cái nhóm phong cách hành vi con người và các ứng dụng của nó. Và phần cuối cùng của ngày hôm nay đó là ứng dụng cũng như là chúng ta sẽ điều chỉnh để làm sao phù hợp với các cái nhóm phong cách hành vi đó. Vâng, chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị đã sẵn sàng để chúng ta thực sự bắt đầu chương trình này ạ? Chúng ta hãy gõ vào ô chat ghi là sẵn sàng ạ để chúng ta thực sự nhiệt huyết và năng lượng trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời tất cả các anh chị hãy gõ thật nhanh cái chữ sẵn sàng vào trong ô chat nhé. Vâng, và ok, chúng ta đang làm rất tốt ạ. Ngày hôm nay ạ, ở Action Code chúng tôi có một cái cụm từ mà chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Chúng ta sẽ uh, hiểu một chút cái thuật ngữ của Action Code ạ. Uh, chúng tôi thường nói một cái với nhau cụm từ đó là BFO. BFO có nghĩa là điểm mù của sự hiển nhiên ạ. Điểm mù của sự hiển nhiên ở đây được hiểu là tất cả chúng ta trong quá trình uh, trong trong quá trình mà chúng ta uh, làm việc hay là chúng ta sinh sống hàng ngày thì chúng ta cũng đã hiểu ờ, cái có cái cách nhìn nhận đâu đó về con người rồi chúng ta cũng đã biết về ai đó có cái, những cái cảm nhận về một cái con người nào đó cái phong cách cái hành vi của họ rồi nhưng mà ừ, giữa cái cảm nhận của chúng ta và cái ứng xử theo cái cảm nhận của chúng ta với cả ngày hôm nay thì chúng ta được tiếp nhận một cái bộ công cụ mới để mà chúng ta có thể biết được thêm cái phong cách hành vi mới của một con người thì chúng ta uh, những cái thứ mà chúng ta biết rồi chúng ta cảm nhận rồi như ngày hôm nay thì chúng ta sẽ biết rõ hơn và cái gì mà các anh chị biết rồi nhưng mà đôi khi chúng ta lại chưa ứng dụng tốt hoặc là chúng ta chưa chưa chưa chưa làm thực sự tới thì ngày hôm nay chúng ta phát hiện ra à đây là điểm wow của chúng ta hay là điểm à há của chúng ta thì cái đó được gọi trong máy trùng cốt chúng tôi gọi là điểm mù của sự hiển nhiên ạ chúng ta biết nhưng mà chúng ta chưa làm cho thật tốt và chúng ta làm cũng chưa ra được kết quả thì ngày hôm nay chúng ta áp dụng nó chúng ta phát hiện ra nó và chúng ta áp dụng nó dẫu biết rằng là nó không mới nhưng mà chúng ta sẽ làm cho nó tốt hơn thì cái này được gọi là BFO và trong suốt ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm lại những cái điểm gọi là điểm BFO đó và nếu như các anh chị có các BFO thì các anh chị hãy nốt lại nhé, hãy viết lại, ghi chép lại và để cuối buổi của chương trình thì chúng ta sẽ chia sẻ lại với nhau. Vâng, và vậy thì để ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái tuyết phong cách hành vi của một con người nào đó, khi chúng ta muốn hiểu một về một ai đó thì chúng ta sẽ uh, giao tiếp tốt hơn, chúng ta sẽ uh, quản trị cái công ty của mình tốt hơn, sử dụng người tốt hơn, đúng người, đúng việc, đúng vị trí hay là chúng ta bán hàng cũng tốt hơn, bán hàng theo cái phong tuyết phong cách hành vi của con người ạ tùy theo cái tuyết phong cách hành vi của khách hàng mà chúng ta nói theo ngôn ngữ của khách hàng thay vì cho chúng ta nói theo cái ngôn ngữ của mình thì chúng ta hãy nói theo cái ngôn ngữ của khách hàng cái cách mà người ta mong muốn thế thì đấy là cái chủ đề của ngày hôm nay và chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái cách mà chúng ta hiểu hơn về hiểu mình hiểu người ạ biết trận mình biết ta trong trận trăm thắng vậy các anh chị sẽ có một phút ạ chúng ta sẽ viết xuống thật nhanh càng cụ thể càng tốt một phút thôi để viết xuống những gì mà các anh chị mong muốn học được trong ngày hôm nay nhé một phút dành cho tất cả các anh chị bắt đầu ạ tôi sẽ bấm giờ và để chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian thực sự là nghiêm túc thực sự là à, tập trung để chúng ta có thể là học được hết những cái gì mà trong ngày hôm nay chúng ta mang về được nhé à, vâng một phút bắt đầu ạ à, có thể là tôi sẽ bật một ít cái nhạc nhẹ nhẹ để các anh chị sẽ à, nghe nó dễ hơn chúng ta sẽ à, tư duy và rồi thì chúng ta sẽ viết ra những cái điều mà các anh chị mong muốn học được trong ngày hôm nay okay. mạng nó đang hơi chậm các anh chị có thể viết xuống uh, cái điều gì mà chúng ta mong muốn học được trong ngày hôm nay nhé Vâng, cái điều gì mà anh chị mong muốn học được trong ngày hôm nay và tôi sẽ dành ít nhất là 3 đến 5 à, thời gian cho 3 đến 5 người có thể tương tác trong phần này ạ. Vâng, xin mời. À, ngoài cái việc là anh chị gõ trên chat ạ, chúng ta có thể bật mic chủ động để chia sẻ ạ. Dạ, chào cả nhà. Ờ, trên Zoom này thì mình cũng thật sự là mình cũng rất là mong muốn học hỏi được, uh, hiểu thêm được cái bản thân của mình ấy. Uh, nhiều hơn. Uh, mình thuộc cái loại tính cách như thế nào, rồi cũng nhiều hơn nữa và cũng các cái diễn thuyết uh, truyền đạt của các diễn giả và lưu ừ. với hoàng ờ, bạn ở trong thế ạ Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Chị đã đánh số là 02 đúng không ạ? À, vâng, à, xin mời người tiếp theo ạ. Mời các anh chị. Vâng, em, ờ, em xin chia sẻ À, khi mà nghe đến chương trình ngày hôm nay thì em rất là mong muốn là uh, mình sau một khóa học này mình có thể là hiểu được tâm lý của người đối diện uh, khi mà mình giao tiếp và uh, mình có thể dẫn dắt được tâm lý của người mà mình sẽ nói chuyện hay là khách hàng của mình hay là uh, bất kỳ ai mà mình đang nói chuyện ạ. Ừ, dạ, cảm ơn em. À, vâng, và xin mời mời anh chị nữa. Tôi thấy có những anh chị nói rằng là muốn học để hiểu được cái hệ thống marketing ạ, chắc là tiếp cận DISC trong marketing đúng không ạ? Ừ, ừ, ừ. Vâng. à, vâng, xin mời các anh chị ạ. Chúng ta chủ động bật mic để chúng ta giao lưu với nhau ạ. Hello. Vâng, xin mời em. Mm. Yeah. Mm. Yeah, dạ, cảm ơn em. Vâng, chúng ta vẫn còn có hai anh chị nữa để chúng ta uh, trước khi mà chúng ta chuyển sang phần đi vào chính thức nội dung trong chương trình hôm nay ạ. Vâng, xin mời còn hai anh chị nữa, một người nữa đi ạ, tiếp tục đi ạ. Dạ, vâng, các chị nhanh chóng. Vâng, vâng, mời anh. Vâng, ờ, cô ơi, em chỉ có mong muốn là uh, sau khi học cái chương trình này thì nó phát triển bản thân nhiều hơn và em xin cô cho em cái, ờ, mấy quyển sách để nói về cái ờ, cái tên cái đầu đề của mấy quyển sách nói về cái ADSL lại không ạ cái, cái ờ, phát triển DISC ạ vâng DISC ạ DISC vâng Thế dạ, cho, cho xin mấy cái quyển quyển sách ạ và vâng, lát nữa thì mình sẽ ờ, từ nay đến cuối buổi thì chúng ta sẽ ờ, có thêm được các cái thông tin và chắc chắn là bạn sẽ nhận được những thông tin mà bạn muốn ạ. Vâng. À, ờ, và vâng, vâng, và xin mời một à, và cảm ơn bạn và một người nữa. Vẫn còn một người nữa. Quota của chúng ta là có 5 người, 3 đến 5 người và bây giờ tôi vẫn chờ thêm một người nữa. Vâng. Nếu như các anh chị có một cái điều gì mà nó khác với cả cách của bốn người còn trước ạ thì chúng ta vẫn tiếp tục có thể phát biểu. Alo, vâng, alo. Vâng, mời bạn ạ. À, em chào cô, cô cho em hỏi à, bây giờ thời điểm hiện tại thì muốn dạy cái ờ, ngành du lịch thì à, có được không cô? Có thì tác làm sao? Dạy ngành du lịch với cái gì ạ? Dạ thì à, đang à, cái thời à, Covid đó cô, thì bây giờ em muốn làm một điều gì đó về ngành du lịch à, gọi là vực dạy được không cô? Ừ. Liên liên quan đến DISC đúng không ạ? Liên quan đến bài giảng của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ? dạ đúng làm... rồi luôn dạ. à, thật ra là rất tốt à, chúng ta có thể làm được cái phần này rất là tốt đối với ngành du lịch đặc biệt là đối với cái ngành nghề mà bây giờ là đang à, chúng ta đang gặp phải những cái thách thức trong cái uh, vấn đề kinh doanh của mình ạ Vâng. Và ngày hôm nay cái chủ đề cái chủ đề của chúng ta đang là làm cái cái phần câu hỏi của tôi đang là các anh chị mong muốn nhận được điều gì thông qua cái buổi ngày hôm nay. À, với vâng cảm ơn em. Với tất cả những cái phần mà các anh chị vừa mới à, chia sẻ vừa rồi ạ, chúng ta muốn hiểu mình hơn, chúng ta muốn hiểu được cái à, đối tác của mình hơn, chúng ta muốn hiểu được khách hàng của mình hơn, thậm chí là chúng ta muốn là chỉ nhìn qua à, chỉ có nhìn thoáng qua thôi mà chúng ta qua hành vi của họ thôi hay là qua cái vẻ bề ngoài của họ thôi, chúng ta cũng đã có thể hiểu được uh, cái người mà chúng ta tương tác và hợp tác là thuộc cái tuyết người gì hay thuộc cái tuyết phong cách hành vi gì rồi ạ thì à, đây chính là cái à, chương trình để chúng ta giúp cho các bạn giúp cho các anh chị nhận diện được một cách nhanh nhất ạ. À, có thể nói rằng là đây là một cái chương trình không phải là về tính cách đâu nhá. DISC nó không phải là một cái công cụ để giúp cho chúng ta nhận biết được tính cách của con người đâu mà nó chính xác nó chỉ là cái DISC e nó là cái công cụ để giúp cho chúng ta hình dung được cái phong cách phong cách tính cách nó nhiều hơn là thiên thiên về phong cách và và tôi sẽ không nói nhiều về lý thuyết mà tôi sẽ chỉ nói về những cái yếu tố mang tính chất là để chúng ta ứng dụng ngay và áp dụng ngay ạ. À, các anh chị đồng ý là chúng ta sẽ học tất cả những cái gì để chúng ta dùng được nhanh nhất không ạ? Thậm chí là chỉ trong 10 đến 30 giây thôi thì chúng ta đã có thể là nhận diện được một cái, cái bất cứ người nào hiện diện trước mặt mình hoặc thậm chí không hiện diện trước mặt chúng ta mà chỉ là qua điện thoại thôi, qua uh, email thôi, qua tin nhắn thôi thì chúng ta cũng có thể biết được cái người đó là thuộc tuyết phong cách gì ạ. Các anh chị đồng ý điều đấy thì gõ vào ô chat là yes hoặc chữ y ạ. Được vâng, Chỉ cần chữ y dài thôi ạ, thế là được. À, tức là chúng ta không học lý thuyết ạ, chúng ta hạn chế lý thuyết đến mức tối đa và chúng ta cùng với nhau đưa lên những cái yếu tố để chúng ta có thể thực hành, dùng ngay và áp dụng ngay nhé. Vâng, và DISC một lần nữa được nhắc lại với các anh chị, đây là cái bộ công cụ để hiểu hơn về tuyết phong cách hành vi và DISC là cái thứ mà chúng ta có thể thay đổi trong vòng 6 tháng, ờ, uh, 6 tháng đến 1 năm. Một cái con người nào đó thì cũng có thể là uh, đôi khi vì môi trường hay là do chúng ta chơi với những cái người bạn uh, thân thiết hơn và đâu đó thì cứ 6 tháng một lần cho đến một năm một lần thậm chí lâu lâu hơn một chút xíu nữa chúng ta có thể test lại cái bài test của mình bởi vì các anh chị sẽ thấy nó cũng đôi khi chính mình cũng có sự thay đổi tính cách thì không thay đổi nhưng phong cách hành vi có thể thay đổi một con người của chúng ta thì được ảnh hưởng bởi ba thứ các anh chị nhé được ảnh hưởng bởi ba thứ cái thứ đầu tiên đó là những người bạn mà chúng ta chơi với cái thứ hai đó là chúng ta sẽ được ảnh hưởng bởi những cái uh, cuốn sách mà chúng ta đọc và cái thứ ba đó là môi trường mà chúng ta sống và làm việc thế nên là nếu như mà à, có một cái cái cái cái cái, cái um, uh, tôi không nhớ là tôi đọc ở một cái cuốn sách nào nhưng họ có nói rằng là nếu như mà uh, chúng ta ấy, chơi với năm người bạn muốn biết một người nào đó như thế nào thì chỉ cần hỏi năm cái người bạn xung quanh họ hay là xung quanh chúng ta là biết chúng ta thuộc cái kiểu người gì uh, nếu như mà chúng ta uh, chơi với năm người thành công thì mình là người thành công thứ sáu và nếu như chơi với năm cái người mà lười biếng thì chúng ta cũng trở thành cái người lười biếng thứ sáu và chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi cái phong cách của những người xung quanh mình rất là nhiều các chị nhé và DISC là cái tuyết phong cách hành vi cái nhận diện cái công cụ để nhận diện phong cách hành vi và hoàn toàn có thể là có thể là thay đổi ạ nó có thể thay đổi uh, theo môi trường hay là theo những cái cuốn sách chúng ta đọc chúng ta bị ảnh hưởng hay là theo những cái người bạn thế nên là 6 tháng cho đến một năm có thể thay đổi một lần à, và cũng có những cái người thì nó bền vững không thay đổi nhưng mà phần lớn cũng có thể thay đổi nhé à, vậy thì mô tả về cái nhận diện ạ à, cái cam kết của tôi ngày hôm nay là kiểu gì trong ngày hôm nay ít nhất là các anh chị cũng sẽ mang về được ba thứ ạ kiểu gì ít nhất các anh chị cũng phải mang về được ba điều mà chúng ta có thể áp dụng ngay được trong công việc ạ à, nếu như mà các anh chị đồng ý với tôi ạ những cái gì mà ngay trong ngày hôm nay chúng ta học được áp dụng ngay thì các anh chị gõ vào cái ô chat là hay áp dụng ngay ạ nhá gõ vào trong cái phần chat ấy là hay áp dụng ngay ạ để chúng tôi biết được đấy là cái khẩu hiệu cái cái cái cái khẩu hiệu đúng không ạ? để chúng ta biết được là chúng ta đang hiểu nhau ạ cái gì hay thì các anh chị hãy áp, hãy áp dụng ngay ạ. rồi cái từ đi ạ đi tức là cái từ đầu tiên thể hiện cái tiếp phong cách hành vi con người đầu tiên các anh chị hình dung là cả bốn cái D I S C cả bốn cái thứ đó một con người bình thường của chúng ta đều có đầy đủ cả bốn thứ luôn à, có điều là cái cái cái cái cái hành vi nào nó nhiều hơn nó biểu hiện ra bên ngoài nó nhiều hơn so với những cái hành vi còn lại mà thôi ạ à, tôi lấy ví dụ như là à, có người là cái điểm đi nhiều hơn thì cái người đấy sẽ thuộc cái phải phong cách đi nhiều hơn cái người nào mà ai nhiều hơn thì cái đấy thuộc về phong cách người đấy thuộc về cái phong cách tác phong hành vi của họ là ai nhiều hơn có thể người đó người đó gọi là hai ai nhiều ai hơn có thể người đó là hai đi nhiều đi hơn Ok ờ, và tương tự như vậy cho C và cho S nhưng bản thân một con người chúng ta có đầy đủ cả bốn cái tuyết phong cách đó chỉ có cái gì nó mạnh hơn nó nổi trội hơn mà thôi và và à, nhóm biểu hiện phong cách hành vi đầu tiên đối với người đi người đi viết tắt của cái chữ dominance à, lúc nãy thì tôi cũng có à, rồi từ từ đã nhé thì các anh chị hình dung ạ chữ đi ạ chữ đi là viết tắt của chữ dominance trong tiếng anh ạ và tiếng việt có nghĩa là sự thống trị dạ, có nghĩa là sự thống trị ạ những ai mà à, có cái phong cách hành vi mang tính chất thống trị ạ, thì cái người đấy là cái người mà có chữ đi gắn với cái phong tuyết phong cách hành vi của mình người nào mà có cái sự ảnh hưởng lớn ạ cái sự tương tác ảnh hưởng nhiều ạ thì cái này được đại diện bởi một cái chữ gọi là chữ cái là chữ y viết tắt của từ là influence influence có nghĩa là tiếng trong tiếng Anh có nghĩa là sự ảnh hưởng rồi. Một chữ nữa đó là chữ steadiness. Steadiness có nghĩa là sự kiên định hay là những cái người mà có cái cái cái cái phong cách hành vi là statinist tức là những cái con người mà thích sự an toàn những cái người mà uh, thích sự cầu toàn an toàn ổn định thì đấy là cái chữ stat, uh, ờ, statinist nhé người đó đại diện cho tiếp phong cách hành vi S uh, các anh chị sẽ uh, hình dung ạ cái người mà vô cùng tuân thủ luôn luôn uh, tôn trọng kỷ luật luôn luôn thích tất cả những cái gì thuộc về quy trình và tuân thủ quy trình thì cái người đấy trong tiếng Việt chúng ta gọi là tuân thủ người tuân thủ nhưng mà trong à, tuyết phong cách hành vi thì sẽ được gọi là người compliance Yeah. Dạ. cái người nào mà có cái tố chất compliance hay là có cái phong cách hành vi tuân thủ ạ thì cái người đó thuộc về tuyết người si ạ à, chúng ta có thể tắt mic được không ạ à, có một vài anh chị mới vào thì chúng ta sẽ à, chú ý là tôn trọng uh, tôn trọng cái cái cái cái không gian chị thu bật mic nên em tắt hết mic mọi người rồi ok cảm ơn thầy lam ạ Cảm ơn ờ, các anh chị đã cùng với nhau chúng ta tuân thủ để chúng ta có thể có được cái không gian học tập thực sự là hiệu quả trong buổi tối ngày hôm nay nhé. À, vâng và DISC một lần nữa tôi nhắc lại DISC là tuyết phong cách hành vi ạ. Nó là một cái công cụ để xác định về tuyết phong cách hành vi của con người và nó có thể áp dụng được trong uh, trong trong đời sống hàng ngày rồi chúng ta cũng có thể sử dụng nó để áp dụng trong công việc trong bán hàng trong lãnh đạo đội ngũ trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp và và bốn cái tuyếp phong cách hành vi này con người ta ai cũng có cả đầy đủ cả bốn cái thứ phong cách hành vi này có điều cái gì nó nổi trội hơn mà thôi ạ nếu cái gì nổi trội hơn thì cái điều đó cái phong cách hành vi đó nó chúng ta sẽ gọi cái người mà nổi trội về cái chữ đi chẳng hạn thì người đấy gọi là hai đi tức là có đi cao cái gì mà ai cao ạ tức là cái nổi trội về cái sự ảnh hưởng thì người đấy gọi là hai ai ai cao hơn hay là à, người nào mà nổi trội về sự kiên định về cái sự uh, cầu toàn thì cái người đấy là hai s và người nào mà kiên nhiều hơn về cái sự tuân thủ thì người đấy gọi là hai c và bình thường thì cũng có những cái khi mà sắp xếp theo trình tự ấy, thì nó sẽ có là có thể là đi đi trước đi đứng đầu rồi đến i rồi đến s chẳng hạn thế thì cái người đấy thuộc cái tuyếp là dis hoặc thuộc về cái tuyếp là DC vân vân thì nó tùy theo cái mức độ mà cái điểm số sau đó khi chúng ta làm bài test nó sẽ có những cái điểm số rất là chi tiết điểm nào mà nó cao nhất thì sẽ đứng trước điểm nào cao sau thì đứng sau và xếp theo cái trình tự như vậy thì chúng ta sẽ biết là à, mình đọc được mình này rồi mình hiểu được người khác này thông qua những cái biểu hiện ngay sau đây ạ nếu như mà trong quá trình mà tôi chia sẻ với các anh chị mà nhanh quá thì các anh chị cũng có thể là là là nói với tôi là chậm lại nhé còn nếu như mà nó uh, chậm quá các anh chị muốn nhanh hơn thì tôi cũng sẽ nhanh hơn ạ và vâng, các anh chị thấy là với cái tốc độ như thế này thì nó có vừa phải và và và và ừ, phù hợp với cả các anh chị không ạ nếu vừa phải và phù hợp với các anh chị các anh chị sẽ gõ vào ô chat giúp tôi số 6 vào ô chat ạ các anh chị nếu mà đây là tốc độ vừa phải ạ thì chúng ta gõ số 6 vào ô chat ạ dạ ok cảm ơn các anh chị à, các anh chị có muốn nhanh hơn hay muốn chậm hơn không ạ hay là như thế này là được rồi ạ nếu muốn nhanh hơn hay chậm hơn ạ à muốn nhanh hơn ok anh Đức muốn nhanh hơn à, có người thì lại nói là muốn à, ok nhanh hơn tốt rồi ạ nhìn thấy rất là nhiều anh chị muốn nhanh hơn thì chúng ta sẽ đi thật nhanh hơn nhá rồi nhanh hơn nhưng mà vẫn phải đảm bảo để được chúng ta hiểu bài ạ và chúng ta áp dụng được ạ không quan trọng lý thuyết mà quan trọng là chúng ta dùng được và bây giờ cái đầu tiên đó và đối với tuyết phong cách hành vi của người đi người đi thì có những cái điểm ưu điểm như sau ạ người cái người mà thống trị theo các anh chị thì nghe cái từ thống trị thì chúng ta đã thấy là cái người đi họ có ưu điểm gì ạ một cái người có phong cách thống trị ạ thì phải chăng rằng là cái người đấy ạ họ đúng rồi họ sẽ rất là nhanh ạ họ họ họ họ làm cái người mà rất là quyết liệt ạ yeah, dạ, bản lĩnh ạ có tính lãnh đạo cao ạ yeah, dạ, có tính quyết tâm ạ là người làm chủ được tất cả mọi thứ chính xác ạ là người có sức nặng trong lời nói tuyệt vời ạ tất cả những điều mà các anh chị đang chia sẻ rất đúng rồi ạ quyết đoán ạ đúng rồi người đi ạ ưu điểm của người đi đó là có tính quyết đoán rất là cao người ta rất là mạnh mẽ người ta luôn luôn là à, làm chủ tất cả mọi thứ trong cuộc sống ạ ưu điểm của người đi là như vậy và người đi ạ có những hạn chế ạ hạn chế gì đối với người đi ạ các anh chị thử gõ vào chat xem ạ trong góc nhìn của anh chị với một cái con người thống trị ạ à, người đi thì rất là bảo thủ đúng rồi cảm ơn anh dũ ạ yeah. Dạ. những cái người mà thống trị thì thường là cái điểm không mạnh của họ là cái gì ạ cứng nhắc đúng rồi độc đoán chính xác luôn ạ cái người này ạ họ tự cao tự đại wow vâng con gì nữa không ạ dễ mắc sai lầm nóng tính chính xác luôn ạ các anh chị rất giỏi ạ anh chị giỏi như thế này thì chúng ta có nên học tiếp không ạ yeah, chúng ta biết rất giỏi rồi ạ vâng tuyệt vời à có người nói rằng là người đi thì hay là cô độc Vâng, cảm ơn anh Đông đã động viên tôi ạ. Vâng, chúng ta vẫn cứ học tiếp bình thường các anh chị yên tâm ạ. Mặc dù chúng ta rất giỏi ạ, chúng ta biết rất là nhiều nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn còn đi tiếp với những cái điều tuyệt vời hơn nữa à, sau đó nhé. Thế thì cái người đi ạ, họ có những ưu điểm như vậy và tương tự như vậy thì họ cũng có những điểm hạn chế các anh chị Dung ạ. Họ cũng rất là bảo thủ, họ nóng tính, cô độc giống như các anh chị đang vừa nói đấy, hoàn toàn chính xác luôn. Và có một điều nho nhỏ mà muốn bổ sung thêm thì các anh chị ạ, cái người đi này ạ là cái người rất là nguyên tắc ạ cái người này ạ họ cái cái cái cái mục tiêu của họ rất là cao và họ rất là nguyên tắc và người đi này ạ lúc nãy có anh chị nào nói sự cô độc ạ người đi là cái người mà họ có tính mục tiêu cao thậm chí cái người này người ta không thích nói nhiều về vấn đề gia đình các anh chị nhé nói nhỏ với các anh chị là những người đi họ không thích tâm sự về vấn đề câu chuyện gia đình đâu ạ đừng bao giờ hỏi hay tâm sự quá nhiều về các vấn đề về gia đình không nói với họ về điều đó họ cũng không thích chia sẻ về điều đó luôn bởi vì họ chỉ thích nói về mục tiêu thôi Vâng và người ai thì sao ạ? Nếu như người đi là những cái người mà có tính mục tiêu rất là cao và họ là những cái người mà luôn luôn quyết đoán và luôn luôn mạnh mẽ vô cùng ạ. Họ làm cái gì cũng rất nhanh chóng, đi nhanh, nói nhanh, nghĩ nhanh, họ làm rất nhanh, tư duy mọi thứ đều rất là nhanh, hành động nhanh. À, tuy nhiên thì họ lại có một cái thứ hạn chế, những cái thứ hạn chế mà các anh chị cũng vừa chia sẻ rồi ạ. Lát nữa chúng ta còn xem thêm một vài những cái hạn chế nữa của họ cơ trong cái phần mà chúng ta nhận biết nhé, mô phỏng cái phong cách hành vi ạ. Rồi, đối với người ai thì sao? Người đi thì chúng ta thoạt nhìn qua, thoáng nhìn qua thì chúng ta đã thấy được cái phong cách hành vi như vậy đó. Và người ai là cái tuyếp người ảnh hưởng nha. Người tuyếp người ảnh hưởng thì họ có những cái ưu điểm gì và những cái hạn chế gì? À, các anh chị có thể gõ lên ô chat trước tiên là về ưu điểm đấy ạ cái ưu điểm của cái người mà có cái phong cách hành vi là là là là gọi là gì ảnh hưởng đó cái tuyếp ảnh hưởng ạ Vâng, đúng rồi, người được nhiều người yêu mến, chính xác, sức lan tỏa mạnh mẽ, khả năng truyền đạt tốt. Thế là các anh chị rất giỏi ạ. Cái người đi là cái người người ai là cái người rất là thân thiện, lạc quan, chính xác luôn ạ. Và và chúng ta đang tương tác với nhau rất tốt ạ. Người người đi là luôn luôn thích chia sẻ, đúng rồi, có cái khả năng kết nối tốt, chuẩn luôn. Người ai truyền đạt cảm hứng, rất cảm xúc, nhẫn nhịn tốt. À hay quá, lại có cái câu từ là nhẫn nhịn tốt ạ hình như cũng không đúng lắm đâu anh chị nhẫn nhịn tốt chưa đúng lắm đâu ạ vâng à, giống thầy lam à rồi người ai là giống thầy lam thầy lam nha <laughs> anh dũng anh nói như vậy người ai tràn đầy năng lượng nhá tuyệt vời các anh chị người ai chính xác luôn ạ là những cái người mà có tính ảnh hưởng rất là cao ở đâu mà có người ai thì xung quanh đó luôn luôn vui ạ lúc nào cũng vui lúc nào cũng thấy năng lượng chưa thấy người đã thấy tiếng luôn rồi người ai là người có khả năng kết nối tất cả mọi người kết nối cộng đồng và vô cùng hòa đồng đúng rồi cảm ơn anh dần vậy thì điểm không mạnh của người ai là gì ạ nếu như mà máu lửa như vậy ạ vâng thầy ai ờ, thầy lam máu lửa À, các anh chị à, đang bình luận rất hay ạ đúng rồi cái điều không mạnh của người ai đó là dễ lan man chính xác luôn ạ và người ai thì họ sáng tạo nhưng mà họ lại thiếu lập trường yeah. còn gì nữa không ạ người ai thì à, à em thấy em ở trong đó yeah. hay quá người ai theo các anh chị thì họ có chi tiết không ạ người ta rất là sáng tạo và người ta rất là sáng tạo đúng rồi người ta nhiều ý tưởng ạ à, vâng à đúng rồi người ai rất là thích được khen ồ người ai còn là háo danh nữa <laughs> đúng rồi có một điều rất thú vị đó là người ai á, là họ họ họ thích cái sự tương tác giữa con người với con người và người ai thì người ta thường là hứa với cả thế giới ạ ô sometimes là cái người ai đôi khi là cái người ai người ta rất là vui và vì thế nên là người ta cũng nhiều ý tưởng rồi người ta hay chia sẻ và đôi khi thì người ta cũng quên luôn có thể là người ta hẹn với ngày này rồi người ta cũng hẹn với ngày kia cùng một thời điểm cùng một giờ nhưng người ta hẹn với rất nhiều người và đôi khi đến khi chợt nhớ ra thì lúc thì không biết là đi với người này hay đi với người kia bởi vì cùng một thời điểm người ta hẹn quá nhiều người mà người ta lại bị quên mất và tính cách của người ta là vui vẻ thế nên là đôi khi người ta hay bị quên nhá và người ta nhiều ý tưởng nên là người ta lan man là có và người ai thường đôi khi cũng à, đúng giờ giấc nhưng mà đôi khi cũng không có đúng giờ giấc lắm đâu phần lớn là người ai không có đúng giờ giấc à, người ta không có tuân thủ được nhiều tính tuân thủ của người ai không cao và và người ai mà phải nhớ một cái gì đó thì rất là khủng đối với họ họ không có nhớ được nhiều đâu các anh chị và cái biểu hiện bên ngoài của họ ấy, họ họ nếu mà nói chuyện với người ai là cả ngày không hết chuyện luôn và họ nhiều ý tưởng nên là đôi khi mà chúng ta nói chuyện với họ không có nhiều thời gian lắm mà nói chuyện với người ai là phải có những cái uh, cái kỹ thuật nhất định để chúng ta uh, giao tiếp với họ để làm sao mà đảm bảo được đạt được cái mục tiêu của mình đúng rồi người ai rất là dễ bị cuốn theo các cái môi trường vâng các anh chị rất rất là giỏi luôn và bây giờ chúng ta xem nào người đi rồi người ai rồi bây giờ chúng ta sang đến người s nhé người S thì sao ạ cái biểu hiện bên ngoài của người S về mặt ưu điểm của họ là như thế nào và người và người S thì cái mặt hạn chế của họ là như thế nào các anh chị nhớ nhá người S này người S thì người ta từ từ chậm rãi người S là cái người mà vô cùng là uh, an toàn và vâng, là cái người mà thích những cái thứ gọi là gì nhỉ ổn định vâng, chỉnh chu đúng rồi ạ à, cẩn thận rồi ưu điểm của người người S giàu tình yêu thương đúng rồi ạ còn gì nữa không ăn chắc mặc bền đấy à <laughs> ăn chắc mặc vâng người người người ai còn là cái người thích thích sự nhẹ nhàng chân thành chính xác luôn ạ họ rất là chịu khó lắng nghe ô giống như kế toán ạ ô, đôi khi đúng đôi khi cũng chưa đúng ạ ừ, hấp hấp nửa nửa thôi ạ và vâng, người ai à, người người s thì chắc chắn à, người s cũng nghiêm túc vâng biết lắng nghe các anh chị đang đang đang đang tương tác rất là tốt và những cái gì mà các anh chị đang nói cũng khá là chính xác đấy ạ và người S là cái người mà thích sự ổn định ưu điểm của họ đó là họ luôn luôn quan tâm đến người khác họ luôn luôn quan tâm đến người khác họ thích được chia sẻ và thích được yêu thương ạ thích được giúp đỡ người khác người ta có cái nhu cầu được quan tâm và chăm sóc đến người khác đấy chính là ưu điểm của người S người S luôn luôn mong muốn được giang tay giang cái vòng tay của mình để đón nhận và để chăm sóc yêu thương và giúp đỡ người khác à, vâng người S ờ, thì cái tốc độ của người ta không nhanh đâu các anh chị người đi và người ai thì tốc độ rất là nhanh nhưng mà người S thì không tốc độ không hề nhanh và điểm hạn chế của người F người S đó chính là chậm này từ từ này khó đi theo nhịp đập của thị trường à anh Hiệp đánh và khó đi theo nhịp đập của thị trường à, có thể đúng ạ đâu đó người S thì người ta cẩn thận mà người ta cầu toàn à, đôi khi thì cái điểm điểm mạnh người ta cũng thành điểm không có mạnh luôn à, nghề ép thì người ta dễ bị tổn thương các anh chị họ họ họ khi mà chúng ta làm cái gì đó mà nó hơi quá đi một chút đối với họ hay nói to hơn một chút thôi là người ta cũng có thể là bị tổn thương ạ có khi chỉ một câu nói của người đi với người ép thôi người ta suy cái người ép ấy, thì người ta suy nghĩ cả tháng vẫn chưa xong nhưng người đi người ta nói xong người ta quên xong rồi đó thì uh, ok người đi người nghề S thì hạn chế của họ là không dám mạo hiểm đúng rồi họ an toàn mà nên họ không dám mạo hiểm nhưng mà điểm mạnh của họ ấy vì an toàn không dám mạo hiểm nên là họ là những người rất trung thành anh chị nhé nếu họ là khách hàng thì họ là những người thường là rất trung thành à, nếu như mà các anh chị có à, tuyển những cái người mà trở thành là uh, gì nhà thư ký hay trợ lý của các anh chị ạ có thể tuyển những cái người mà rất là trung thành như thế này này và những cái người mà họ có cái nhu cầu chăm sóc người khác yêu thương người khác uh, ok rồi bây giờ chúng ta sang đến nghề si ạ uh, đúng rồi nghề s người ta không muốn làm mất lòng ai hết đúng thế đấy và vâng, người si thì sao một cái người tuân thủ ạ một cái tuyếp người tuân thủ người si là cái người mà luôn luôn Ờ, thích quy trình à, vô cùng là tuân thủ kỷ luật vậy thì ưu điểm của cái người thích quy trình mà tuân thủ kỷ luật là gì các anh chị ưu điểm ạ à người ta rất là khuôn khổ ạ người ta làm tròn trách nhiệm chính xác ạ gì nữa ạ Ồ, có kế hoạch ạ, người ta đòi hỏi tính chính xác rất là cao chính đúng rồi ạ. À, thiếu <laughs> sáng tạo trong công việc. Wow. <laughs> À, người si, người si ạ, cái ưu điểm của họ là cái người mà họ rất là thích quy trình, họ thích bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 họ rất là ngăn nắp đây chị họ uh, sắp xếp trình tự cái nào nó ra cái đấy ạ à, và họ thích cái độ chính xác rất là cao à, họ tuân thủ cao nên là họ có độ chính xác cao thậm chí là họ luôn luôn gì ạ họ họ có cái tư duy cực kỳ là logic ạ người si có tư duy rất là logic hơi cứng nhắc một chút chính xác kỷ luật cao ạ tự chủ trong mọi thứ và rất cầu toàn chính xác luôn ạ. vậy thì điểm chưa mạnh của cái người si là gì ạ điểm chưa mạnh của người si ạ các anh chị hãy hãy tương tác với chúng tôi xem điểm chưa mạnh của người si là gì ạ cái người mà có cái phong cách hành vi mà mà mà gọi là tuân thủ thì đồng thời với việc là à, chậm này thiếu sáng tạo này à, khó tạo ra cái độ sáng tạo rồi ít nói à, thiếu quyết đoán à, sợ thay đổi khó hòa đồng vâng rất là nhiều ạ các anh chị đang đang ờ, liệt kê rất là đúng rồi đấy ạ à, người si thì nhược điểm là cứng nhắc và họ thường thì họ sẽ rất khó có thể bỏ qua một cái điều gì đó khi mà cái gì đó mà họ đã đã đã đã neo vào rồi họ đã nhớ rồi ạ thì rất là khó để cho họ xóa được cái cái cái ấn tượng đó và à, phá vỡ họ họ rất là phá, khó để có phá vỡ cái khuôn khổ nào đó à, người si các anh chị nhé cái điểm hạn chế của người si và người s ấy, cả người si và người s so với người đi và người ai thì người đi và người ai họ rất là nhanh tốc độ của họ nhanh nhưng mà tốc độ của người si và s thì thường là chậm chậm chậm chậm và họ chậm và bởi vì họ hướng nội ạ họ là những con người hướng nội và họ quan tâm đến uh, cái cái gì đó ở bên trong họ đào sâu rất là sâu những cái thứ ở bên trong à, một chút những cái biểu hiện như vậy để chúng ta hiểu hơn là nghề đi nghề ai nghề s nghề si ở trong cái phần đầu tiên là cái phần mô tả nhận diện ạ thì chúng ta vừa mới mô tả cái phần ưu điểm cũng như là cái phần uh, chưa được uh, mạnh của cái người từng cái nhóm người một nhé thế thì à, các anh chị đang tương tác rất tốt và tôi biết rằng là các anh chị cũng đã tìm hiểu ở đâu đó và cũng đã biết đâu đó về DIC trước khi mà chúng ta làm việc với nhau rồi à, thế thì chúng ta sẽ sang với phần thứ hai đi ạ à, để chúng ta có thể là là là là đi nhanh hơn và chúng ta có thể có được những cái nhận diện nhanh hơn thì chúng ta sẽ sang với phần thứ hai thú vị hơn đó là nhận biết bốn nhóm tính cách vừa rồi là chúng ta mô tả rồi ạ chúng ta mới chỉ là mô tả thôi thế bây giờ để chúng ta nhận biết họ thì cái biểu hiện ra bên ngoài của họ là như thế nào bao nhiêu trong số các anh chị muốn biết cái biểu hiện ra bên ngoài của từng tuyết phong cách hành vi của những cái người này và chỉ trong trong vòng 10 đến 30 giây thôi ạ chúng ta đã biết ngay họ thuộc cái tuyết người gì rồi ạ. nếu các anh chị muốn thì các anh chị gõ vào ô chat nghĩ là ghi là tôi ạ đó ngay bây giờ đây ạ chúng ta sẽ đến với cái việc là đọc người khác ạ ừ. khi mà chúng ta muốn biết người khác ạ người ta thuộc cái tuyết gì ạ chỉ trong 10 giây thôi chỉ trong 20 giây đến 30 giây là cùng thôi 30 giây là quá lâu để mà nhận diện ra một người nào đó rồi ạ ai trong số các anh chị đồng ý là chúng ta không có cơ hội thứ hai để làm lại ấn tượng ban đầu ạ bất cứ một điều gì không có cơ hội thứ hai để làm lại ấn tượng ban đầu và cái ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất các anh chị có đồng ý với tôi điều này không ạ nếu các anh chị đồng ý thì các anh chị uh, và vâng, chúng ta à, like với nhau một cái đi ạ uh, để biết ạ và vâng, không có cơ hội thứ hai để làm lại ấn tượng ban đầu và tất cả những cái ấn tượng ban đầu là ấn tượng quan trọng nhất thế nên là khi mà chúng ta giao tiếp với một ai đó người ta cũng quan sát mình người ta cũng lắng nghe mình à, và và chúng ta khi làm việc với người khác cũng thế ạ chúng ta cũng quan sát nhau chúng ta cũng lắng nghe nhau ạ rồi chúng ta cũng để ý đến nhau để ý xem cái lời nói như thế nào cái ngữ điệu của cái lọ giọng nói ra làm sao và cái cái cái hình ảnh bên ngoài là như thế nào à, các cụ chúng ta ngày xưa có một cái câu là học ăn học nói học gói học mở ạ. ăn cũng phải học mà nói cũng phải học à, học ăn học nói học gói học mở điều đó có nghĩa rằng là có những cái phong cách hành vi biểu hiện ra bên ngoài mà nó là phòng vi hành vi tự nhiên nhưng cũng có những cái phong cách hành vi mà được qua rèn luyện vậy thì cho dù nó là tự nhiên nên nó được qua rèn luyện thì chúng ta cũng vẫn phải quan sát để chúng ta biết được điều đó vậy thì bằng lời nói thì chúng ta phát hiện họ như thế nào bằng giọng điệu chúng ta phát hiện họ như thế nào và qua quan sát bên ngoài thì chúng ta sẽ phát hiện họ như thế nào nhé à, xác định bốn cái kiểu phong cách hành vi mà đối với tuyếp isc thì nó sẽ như thế nào à, ở trên màn chiếu thì các anh chị có nhìn thấy rằng là à, ở cái người người người à, đi và người ai là ở phía bên phải của màn hình ạ tức là phía nửa phía bên phải và người C và người S là nửa phía bên trái rồi và chúng ta có người đi và người C là nửa phía bên trên ạ và người ai và người S là một nửa phía bên dưới của bốn cái góc phần tư ở trong trên màn hình thế thì chúng ta sẽ hình dung như sau ạ với cái tuyết người mà xin lỗi ạ với cái tuyếp người đi và người ai ạ họ là những cái con người mà biểu hiện ra bên ngoài của họ ạ. họ là những người chủ động này họ rất là thẳng thắn họ cái cái cái tốc độ của họ rất là nhanh và họ luôn luôn hướng ngoại tất cả những người đi và người ai ạ có cái biểu hiện chung rất giống nhau ạ cái biểu hiện ra bên ngoài cái thể hiện ra bên ngoài ạ các anh chị để ý nhá họ sẽ đi cũng nhanh này họ nói cũng nhanh này họ ra quyết định cũng rất là nhanh này à, và họ rất là hay ạ họ thích được thích được khẳng định thích được tự khẳng định mình á họ thích được khẳng định họ là số 1 và họ luôn luôn hướng ngoại là vì thế ạ họ thích họ là người là số 1 thế nhưng mà ngược lại là gì ạ những cái người mà bớt chủ động hơn ạ họ bị động hơn họ không thẳng thắn khi họ tiếp cận một cái vấn đề gì đó thì họ phải à, đi lòng vòng họ mãi họ mới nói được cái vấn đề mà họ muốn ạ thậm chí là họ nghĩ rất là lâu ạ cái tư duy hay cái tốc độ liên kết thần kinh của họ nó rất là chậm nên nên là họ nghĩ là một chuyện nhưng đến lúc mà từ cái chỗ họ nghĩ mà đến ra chân tay ra miệng để mà nó phát ngôn ra được ấy, thì nó rất là chậm à, suy nghĩ của họ thì vẫn tốt thôi nhưng mà có điều là cái tốc độ của họ nó bị chậm lại thế nên là cái lời nói của họ có muốn nhanh như là người đi người ai không được họ sẽ nói từ từ từ từ và rất chậm và rất là chậm và họ bị động vô cùng bị động họ luôn luôn là lòng ngoằng không có thẳng thắn họ không đối diện với vấn đề ngay lập tức đâu họ cứ phải con tầm nó nhả ra tơ rồi chán chê thì nó mới ra cái mảnh vải tơ tầm à, kiểu như vậy họ luôn luôn là hướng nội và họ luôn luôn dễ bị tổn thương anh chị và vâng. à, và ngược là à, và một cái cách tiếp cận khác thì chúng ta thấy rằng là người đi và người si ạ, thì hai cái kiểu người này ạ, biểu hiện ra bên ngoài của họ là họ họ chẳng quan tâm đến cảm xúc người khác đâu các anh chị người đi và người si là không quan tâm đến cảm xúc của người khác mà họ chỉ quan tâm đến cái gọi là hiệu quả công việc kết quả công việc và tính mục tiêu họ rất thận trọng để đạt được các cái mục tiêu trong công việc và họ không quan tâm đến người khác nghĩ gì các anh chị thấy rằng là có những cái người bạn hay là những cái người thân trong gia đình của mình hay là có những người đồng nghiệp của mình hay người sếp của mình mà các anh chị nhận diện ra cái phong cách hành vi của họ họ chỉ quan tâm đến mục tiêu thôi họ không quan tâm đến cảm xúc của người khác ạ bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng là có rất là nhiều người trong cuộc đời này họ rất đôi khi chúng ta thấy họ rất là vô cảm luôn họ không có quan tâm đến người khác của chúng ta đôi khi chúng ta thấy rằng là không hiểu tại sao người ta lại thuộc cái thiểu loại người như vậy nhỉ người ta có thể ừ, vô tâm và vô tư như thế được và đặc biệt là trong tình yêu ha ha các anh chị à, có nhiều nhiều nhiều chị sẽ nói rằng là ô không hiểu tại sao à, anh ấy lại vô tâm như thế anh ấy không quan tâm đến mình nghĩ cái gì mình nói cái gì vâng vâng có khi là anh đó hay chị đó là chưa học đi lái gì nên chưa biết được à, kể với các anh chị nghe một cái câu chuyện rằng là tôi có một cái à, làm việc với một cái công ty này ạ công ty này là chuyên về sản xuất gỗ chuyên sản xuất gỗ và xuất đi các cái thị trường uh, Âu uh, Âu Mỹ và, và Bắc Âu. Thế thì uh, cái công ty này có khoảng tầm uh, à, 5 người trong hội đồng quản trị của họ và trong 5 người đấy thì các anh chị biết không, bốn người trong trong số 5 người đó thì họ đều người thì bỏ vợ người bỏ chồng người thì sắp sửa bỏ ờ, sắp sửa chia tay sắp sửa ra tòa đủ kiểu luôn thế là cái hôm mà tôi đến làm việc với cả công ty họ và trong cái chương trình mà chúng tôi trong cái lộ trình mà coaching ạ, của action coach khi mà làm việc với các khách hàng ấy, thì DISC là một trong những một trong những cái phần được huấn luyện bắt buộc ở trong chương trình à, và tất cả các cái tổ chức các cái chính là tất cả các cái tổ chức các tập đoàn ở trên thế giới thì người ta đều dùng cái DISC này để người ta nhận diện phong cách hành vi để người ta tuyển người này rồi đặc biệt là các cái nhân sự cao cấp thì người ta cũng sử dụng DISC để tuyển dụng nhân sự và nếu như người ta đi tìm các cái đối tác tin cậy thì người ta cũng sử dụng DISC để người ta tìm kiếm các đối tác thậm chí là trong bán hàng để người, để người ta có được cái doanh thu và lợi nhuận tốt họ cũng sử dụng DIC trong các kịch bản bán hàng và thậm chí là kịch bản xử lý từ chối trong bán hàng đối với từng cái tuyết phong cách hành vi một và như vậy thì quay trở lại với cái câu chuyện là cái cái cái cái doanh nghiệp mà làm gỗ đó các anh chị bốn trong số 5 người mà làm trong cái hội đồng quản trị đấy thì họ đều cái cái tình trạng gia đình của họ không được ổn lắm công ty thì rất là thành công công ty doanh thu họ vài ngàn tỷ một năm và phát triển rất là tốt quy công ty rất tốt nhưng họ luôn luôn có cái gì đó bất ổn trong cái vấn đề cân cuộc sống và khi mà chúng tôi làm với họ thì họ nói rằng là sau sau một buổi cũng khoảng độ 3 tiếng mà khi làm việc và các anh chị làm cái bài test DIC xong á thì cái chị tôi vẫn nhớ là cái chị CEO, CEO chị tên là chị Tuyết và chị có nói rằng là Ờ, không biết là cái cái biểu hiện bên ngoài của chị là lúc đấy là nước ừ, cái cái mắt của chị đỏ hoe và chị nói rằng là uh, giá như cốt đến sớm hơn giá như cốt đến sớm hơn chỉ cách đây đúng sớm chỉ hơn một ngày thôi thì con nhà chị bơ vơ và vợ chồng nhà chị không đặt bút thì chị ít nhất là chị không đặt bút để ký vào cái đơn ly dị ở tòa trước tòa án à, và thực sự là lúc đấy thì tôi cũng rất là bất ngờ ấy. khi mà người khách hàng họ nói như vậy à, và sau đó thì không phải đấy nữa chị đấy là chị Tuyết và sau đó cùng chị tên là chị Hàn cũng là một cái chị phó tổng đó à, thì chị cũng hai chị ra xin phép cốt là được phép hai chị ra tự ôm nhau ôm nhau và các chị vỗ về nhau gì đó tâm sự với nhau nhưng mà chị Hàn thì chị cũng nói rằng là à, em may mắn hơn chị đó là hai vợ chồng nhà em tuần sau là là ra tòa một cái công ty mà tôi rất là đặc biệt luôn rất ấn tượng luôn cái công ty đấy và sau cái buổi đào tạo về DIC đó à, và ờ, cái anh đã tên là anh một anh đã tên là anh Chỉnh à, cũng là một trong năm cái người mà trong cái hội đồng quản trị đó thì anh Chỉnh anh ấy tình trạng của anh ấy, anh thì là người S anh chị anh là người ép vợ anh là người đi và anh ấy tự nói rằng là à sau khi mà anh ấy học cái buổi này xong sau khi mà làm việc với cô xong thì anh ấy biết được rằng là uh, anh ấy à, thuộc cái tuyết người gì và anh thuộc tuyết người gì và uh, cảm ơn coach cảm ơn action coach bởi vì là sau ngày hôm nay thì anh ấy sẽ hiểu vợ anh anh hiểu vợ anh ấy hơn và nếu như mà vợ anh ấy có nói thì anh ấy cũng sẽ thông cảm cho vợ anh ấy à, mặc dù là công việc rất là căng thẳng mỗi ngày nhưng mà về nhà thì gia đình vẫn là mái ấm đấy là cái cái cái ấn tượng rất là ấn tượng với tôi trong cái uh, năm đây không lâu lắm đâu khoảng cuối năm ngoái và cuối năm ngoái uh, khi mà tôi tiếp cận với cả cái công ty đấy thì đây là một trong những cái mà thực ra trong quá trình mà chúng tôi chia sẻ cái DSC này ngoài cái việc là chúng tôi làm cái nghề gọi là huấn luyện ra thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng đâu đó nếu như mà chúng ta biết được cái điều này thì trong những cái gia đình nhà nhà hạnh phúc hơn người người hạnh phúc hơn và chúng ta cũng thành công hơn cho tất cả bất kể cái câu chuyện nào mà chúng ta doanh cũng thế đúng người đúng việc à, đúng vị trí hay chúng ta chọn các cái đối tác hợp tác mà cũng sẽ đúng hơn à, sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện mà này khi mà chúng tôi có thể có nhiều thời gian hơn để dự với các anh chị về những cái câu chuyện DISC này và ước mong rằng là à, nhiều học bộ môn này hơn đấy là một trong những cái lý do mà ngày hôm nay ạ tôi sẵn sàng à, lời cũng như là đồng hành cùng với cả thầy Lam và cùng với tất cả các anh chị trong cái buổi chia sẻ này và cũng ước mong rằng là nếu như anh chị nào mà chúng ta nhận được cái cái buổi ngày hôm nay rồi ạ chúng ta gặp nhau cũng là một cái duyên chúng ta đã biết đến cái buổi rồi thì chúng ta hãy giới thiệu và chia sẻ cho nhiều người hơn nữa nếu như mà các anh chị thấy rằng là cái cái cái chương trình này hay là cái công cụ này có thể giúp đỡ được nhiều gia đình hơn và kể từ ngày mà biết đến cái chương trình này hay là biết đến cái cái cái cái cái cái công cụ DISC này cũng phải nói thật với cả các anh chị là là bản thân tôi cũng phải tự điều chỉnh cái phong cách hành vi của mình à, lát nữa thì à, chúng ta sẽ đi sâu hơn để chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn thì các anh chị sẽ thấy là mỗi một người ấy, thay vì mình đòi điều chỉnh người khác người khác phải thay đổi thì chúng ta sẽ phải thay đổi chính mình trước à, ở trong nhà Phật thì nó có cái câu là tự điều chỉnh chính mình ấy, trước khi điều chỉnh người khác và trước đây thì chúng ta cứ uh, cứ cứ đòi là ai đó ai đó phải thay đổi anh ấy phải thế này anh phải thế kia uh, thế thì trong rất là nhiều những cái câu chuyện trong gia đình ấy các anh chị họ hay ừ, hay hay, hay cứ cứ cứ tranh luận với nhau vợ chồng tranh luận với nhau thậm chí trong công việc cũng thế đồng nghiệp tranh luận với nhau thế thì khi mà hiểu được cái DIC này rồi thì tôi có một ra một cái quyết định đối với bản thân mình đó là đó là các anh chị hình không? chúng ta một là tôi chọn đúng hay là tôi chọn hạnh phúc nếu như mà ở bên ngoài ấy, bản thân tôi là người có cái đi rất là cao trong công việc thế và nhưng mà trong gia đình ấy thì tôi tự nguyện tôi tự chuyển đổi switch bản thân mình tự điều chỉnh bản thân mình để mà làm sao trong gia đình thì à, chồng tôi phải là số 1 à tôi có thể tôi tôi tôi sẽ thấp đi và à, tôi thì à, gọi là gì vợ giận à, cơm sôi bớt lửa thì à, trong gia đình cũng như thế chúng ta bây giờ chúng ta lựa chọn chọn đúng hay là chúng ta chọn đúng hay là chúng ta chọn hạnh phúc thôi theo các anh chị gia đình thì chọn đúng hay chọn hạnh phúc ạ ai chọn đúng thì gõ vào chữ đúng ai chọn hạnh phúc thì chọn vào chỗ hạnh phúc ạ à, như cá nhân tôi tôi sẽ chọn hạnh phúc ạ và thay vì cho việc là à, tôi chọn đúng thì tôi chọn hạnh phúc và từ đó trở đi tôi hiểu này thì tôi cũng cũng, cũng ờ, uh, bớt đi những tranh luận trong gia đình uh, một cái cái cái điều nhân tiện đang trong cái mạch kể chuyện đấy các anh chị thì uh, lát nữa một chút nữa thôi thì các anh chị sẽ thấy rằng là tự mình sẽ tính lại xem mình sẽ nhìn lại xem những người gia đình mình họ thuộc cái tuyết gì và mình thuộc cái tuyết gì và chúng ta đã ứng xử với nhau nó đã đúng này ở trong cái phần thứ ba của ngày hôm nay nhé chúng ta trở lại với cả ờ, vâng uh, các anh chị chọn hạnh phúc ạ à. vợ mình đi lớn lắm vâng các anh chị ơi vợ đi mà chồng ép hay là chồng ép vợ đi thì đấy là cái phong cách hành vi đối lập ấy. mà có những cái người mà người người đi ấy, người nói một câu xong người ta quên luôn á thì người ép vẫn cái câu nói đấy có khi người ta cứ nhớ mãi cả tháng chứ người ta băn khoăn chăn trở không ngủ được đâu à, và vâng, à, chúng ta hiểu nhau để chúng ta thương nhau hơn và chúng ta hạnh phúc hơn nhé à, cái xác định cái biểu hiện phong cách hành vi bên ngoài nhé Uh, à, của người si người s thì hướng nội này người đi người ai là hướng ngoại này người đi và người si thì là người thuộc về À, tập trung vào mục tiêu và người ai người S thì người ta hướng tới yếu tố con người nhiều hơn ạ. Họ hướng tới cái yếu tố con người nhiều hơn, họ uh, yêu thương hơn và họ quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn. Uh, rồi chúng ta sẽ đi tiếp ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem là so với những cái gì mà chúng ta viết lúc ban đầu ấy, chúng ta hình dung lúc ban đầu ấy, thì bây giờ xem là đây một cái bài test test để xem chúng ta sẽ sẽ sẽ sẽ nhận diện xem là cái phong cách hành vi gì nhìn trên thông qua các cái phương tiện nhé ví dụ như trên màn hình ạ đây tôi có một cái xe hơi màu đỏ rất là độc đáo ạ theo các anh chị thì là phương tiện lý tưởng của người nào ạ đi hay ai hay s hay c ạ các anh chị gõ lên ô chat cái cái xe màu cái xe hơi màu đỏ này ạ thì nó là thuộc cái tuyết phong cách của người nào ạ wow, wow yeah. người thì ai người thì đi nhá yeah. rồi ạ không có đúng không có sai ạ các anh chị cứ ừ, tự rõ thế bây giờ chúng ta sang à có người nói là si ạ bây giờ chúng ta sang cái xe thứ hai nhá xe thứ hai này ạ là của người nào ạ à, người, người đi người S, người ai yeah. cái xe thứ hai này là của tuyếp người đố các anh chị biết ạ ok cái kiểu người nào mà người ta à S, C <laughs> rồi ờ, còn cái xe này là của người nào ạ phương tiện lý tưởng của người nào ạ nhưng à, chiếc xe bốn chỗ ạ nhà rồi người S xe taxi vâng là của em đó thuộc cái tuyếp nghề gì ạ sáng tạo á nào ok thế còn cái này ạ thì là thuộc tuyếp người biểu hiện phương tiện lý tưởng của tuyếp người nào ạ thế chúng ta thay đổi cái thái đi tí chúng ta chơi cái trò chơi nho nhỏ và vâng, wow người đi ạ yeah, dạ, rất nhiều các anh chị đồng ý rằng là cái xe này là của người đi ạ <laughs> đúng rồi ạ cái người tuyết mục tiêu cao ạ yeah. rồi còn một cái xe nữa cái xe này là của người nào ạ <laughs> à, cái xe này là thử tuyết phong cách của người nào ạ yeah. nghĩa à nghĩa ai Oh, ok, chúng ta test nhau một chút thế để chúng ta hình dung để tôi hình dung là các anh chị đã đã nắm bắt được chút chút nào chưa? Rồi, Đạo nữa thì chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa để chúng ta hiểu hơn nữa nhá. Chúng ta đi các bạn. Rồi bây giờ này, à, trước khi mà chúng ta sang đến cái phần gọi là chọn lại nhá, chọn lại ạ. Lúc đầu buổi ạ thì chúng ta sẽ có có bốn cái câu đấy, bốn cái câu hỏi mà bốn cái câu mà tôi hỏi là các anh chị thấy là cái gì mà nó giống với mình nhất á, và các anh chị sẽ đổi tên của mình là không một không mấy đó thì bây giờ chúng ta sẽ ngẫm lại xem không một ạ có nghĩa là thuộc tiếp người người đi đấy không hai ạ có là thuộc tuyếp nghề ai à, ai đấy rồi không ba là tuyếp nghề C ạ à, S xin lỗi tuyếp nghề S và cuối cùng là không bốn là thuộc cái tuyếp nghề C s theo cái trình tự như vậy thế bây giờ thì sau khi mà chúng ta sau khi mà chúng ta mới chia sẻ với nhau một chút đó thì có thể là các anh chị đã có những cái góc nhìn khác rồi ạ trước khi mà chúng ta đến với cả cái phần bài tập này thì tôi sẽ mở rộng thêm một chút về ISC để các anh chị hình dung nhé à, bây giờ làm sao mà chỉ 10 giây thôi 30 giây thôi 20 giây thôi chúng ta đã biết được cái người đi thuộc cái tiếp gì nghề ai nghề thế nào được gọi là người đi thế nào là người ai thế nào là người gì em vân vân ta nhận thấy được họ ngay rất là dễ thôi các anh chị các anh chị để ý này cái người đi biểu hiện bên ngoài nhá bây giờ sau khi mà tôi sẽ nói về cái nói về các cái nhận diện để các anh chị hình dung rất là nhanh ta sẽ chấm điểm lại mình thuộc cái tuyết gì á và tôi cứ chia sẻ dần dần dần rồi các anh chị sẽ tự tự, tự điều chỉnh lại cái tên của mình ở trên cái phần participant của trong zoom nhá. à, nhớ này người đi này người đi là cái người dominant ạ người này là đi nhanh này nói nhanh này nghĩ cũng nhanh này ra quyết định cũng nhanh này người này luôn luôn thích mình là số 1 ạ và cái người đi này ạ họ do có họ họ có cái cái cái khả năng về logic rất tốt tư duy logic tốt này và ngôn của người như sau người đi thường nói những cái từ là nếu mà chúng ta lắng nghe cái âm thanh của họ nói thì âm của họ nói rất là rõ ràng rất khoát mạch tốc độ rất nhanh và câu từ của họ thường hay nói như sau tôi khẳng định tôi chắc chắn tôi tin tưởng và vâng, ngôn ngữ của người đi là như vậy rất mạnh mẽ rất chắc chắn rất thẳng rất firm rất rõ ràng yeah. thế thì đấy là người đi ạ và người đi ạ biểu hiện bên ngoài của họ về mặt ăn mặc này các anh chị để ý này ăn mặc của người đi nha màu nào ra màu đó rất rõ ràng màu đỏ ra đỏ đen ra đen à, xanh ra xanh vàng ra vàng không có cái màu gì gọi là lờ nhờ đối với người đi hết bởi vì người đi là người mà họ biểu hiện ạ cái biểu hiện ra bên ngoài của họ nó cũng rất là mạnh mẽ cái màu người ta thích cũng rất là mạnh mẽ và cái người đi này người ta ăn mặc rất là đúng chủ đề nếu mà người ta đi hội nghị thì người ta ăn mặc theo đúng phong cách hội nghị đã đi chơi người ta sẽ ăn mặc đúng phong cách đi chơi và màu nào ra màu đó rõ ràng và người đi thì thông thường người ta hay đứng ở những cái vị trí mà người ta có thể bao quát được toàn bộ không gian hay người ta ngồi ở cái chỗ nào mà người ta có thể quan sát được toàn bộ cái cái cái cái nơi mà người ta đến và người đi thì thường là cái dáng đứng cái tư thế của họ cái tác phong của họ nó rất là thẳng thắn á người ta ngồi cũng thẳng người ta đứng cũng thẳng người ta đi cũng rất là thẳng ạ và cầm người ta luôn luôn song song với mặt đất mặt người ta luôn luôn hướng về phía trước và cái dáng đứng dáng tư thế của người ta cũng là, là chắc chắn mạnh mẽ rồi nhiều năng lượng tràn đầy năng lượng đối với người đi là vậy và trong câu chuyện hội thoại giữa người đi với người đi các anh chị sẽ để ý họ nói không có à ơi nhỉ nhé và rất là rất khoát nói rất là gọn câu rất cực luôn á thậm chí còn lốc luôn á người đi không quan tâm đến cảm xúc và chỉ quan tâm đến kết quả công việc và quan tâm đến mục tiêu thôi thế nên là không có à ơi nhỉ nhé gì trong câu nói thế nên là các anh chị mở điện thoại của mình ra thôi ạ mở cái tin nhắn của mình trong điện thoại thôi anh chị sẽ thấy những cái người mà đi á viện của những người đi trên tin nhắn điện thoại là gì chào em không em chào em khỏe không lâu lắm không gặp dạo này ổn không tốt cảm ơn tức là những cái ngôn từ của họ nó rất là cộc lốc như vậy các anh chị họ nói cái người đi mà nói chuyện với người đi hai ông đi mà nói chuyện với nhau chắc chỉ hai phút hết cuộc điện thoại không bao giờ kéo dài hơn quá 5 phút được cả rồi người đi rõ ràng chưa ạ biểu hiện là cái thể hiện bên ngoài này ngôn ngữ của người đi này về hình thái cơ thể của người đi này cách thức ăn mặc của họ này và những cái phong cách hành vi của họ biểu hiện bên ngoài như vậy nhé rồi bây giờ nếu mà ai thấy mình giống với người đi ạ thì các anh chị sẽ tự lựa chọn lại ở trên cái phần đặt tên của mình là 01 và sau đó bây giờ các anh chị không đặt là 01 nữa mà các anh chị ghi là đi xong rồi chấm cộng với tên của mình ở bên cạnh và ngành nghề rồi bây giờ người đi là cái người mà họ luôn luôn thích khẳng định mình là số 1 và biểu hiện bên ngoài của người đi rất hay như thế này các anh chị họ biết sai họ luôn tự động lặng lẽ sửa sai nhưng không bao giờ họ nhận họ sai các anh chị nhớ nhá <laughs> biểu hiện của người đi là họ biết họ sai họ tự động lặng sửa sai nhưng không bao giờ họ nhận sai hết và họ luôn luôn khẳng định họ là số 1 ở đâu họ cũng cái tố đại bàng cái tố chất số 1 của họ là rất kinh khủng họ không bao giờ thích người khác nói cái điều mà họ không giỏi không giỏi không tốt hay là đè nén họ nên là khi góp ý cho người đi cái điều gì anh chị phải rất lựa và vào những cái thời điểm nào phù hợp chúng ta mới nói được còn nếu bình thường mà họ đã tính chiến đấu của người đi rất là cao họ luôn luôn muốn khẳng định họ là số 1 họ phải là số 1 và nếu có khen người đi thì chúng ta phải khen họ cụ thể là lý do gì họ giỏi ở chỗ nào biết tôi giỏi nhưng mà anh hãy cho tôi biết tôi giỏi ở chỗ nào chứ không có khen khơi khơi như kiểu người ai thích được khen á người ai cũng thích được khen người đi cũng thích được khen nhưng người đi khen là phải có lý do chứ không phải khen khen bằng nhằm có lý do trình bày nói chuyện với người đi là phải rất nhanh nếu mà chúng ta nói cái gì mà trình bày dài dòng người đi người ta không thích nghe người ta thích ngắn gọn rồi khi mà làm việc với tổ với những người đi á, là phải chuẩn bị trước rất là kỹ trước khi mình làm việc với họ còn nếu mà người đi với người đi nói chuyện với nhau dễ nhưng người ép nói chuyện với người đi là sẽ có vấn đề chị ạ rồi người đi đi này trên thế giới chỉ có 5% thôi cái tip người đi này trên thế giới chỉ có 3 đến 5% nhiều nhất là 5% trên thế giới thôi và họ có tố chất lãnh đạo tất cả những cái người đi này họ rất bảo thủ bởi vì họ có khả năng nhìn ra các anh chị nhé họ có cái sự thông minh đặc biệt và ở đâu đó tự trong bản gốc đã rất là thông minh rồi họ là những người họ nhìn thấy rừng nhưng họ không nhìn thấy cây họ nhìn thấy những cái gì thuộc về vĩ mô to lớn họ nhìn thấy những cái thứ rất là lớn lao và những cái thứ mục tiêu mục đích nhưng mà họ rất ngại là thứ chi tiết người đi là người ta rất ngại làm những cái gì chi tiết nhỏ nhỏ li ti lặt vặt là đừng có bắt người ta làm người ta làm những cái thứ định hướng rồi người ta nhìn thấy bao giờ người ta cũng nhìn thấy trước người khác người ta biết trước tự người ta dự đoán được trước rất là nhiều thứ người ta nhìn thấy trước họ thường là nhìn mọi thứ từ tương lai về và chính vì thế nên là có rất là nhiều người ạ mà mà mà thường là phải follow cái người đi đó và họ là cái tố chất lãnh đạo là nhiều và người người đi thì thường là họ không chi tiết nên là nhớ rằng là đừng bắt họ đừng trình bày quá chi tiết họ không nghe và họ không nhớ được họ cũng không muốn nghe luôn ok người đi thì thường hơi bảo thủ người đi thì thường hơi bảo thủ họ biết sai họ tự động lặng lẽ sửa nhưng đừng bao giờ đối diện với họ và nói rằng là anh sai rồi nếu mà mình nói như vậy thì cái tố chất nảy của người ta là sẽ rất là phiền phức ạ mà sẽ cãi nhau cả ngày không hết chuyện rồi à, đấy là người đi các anh chị đã thấy rõ về cái cái cái biểu hiện bên ngoài của người đi chưa ạ và cái nhận diện người đi chưa về ngôn ngữ này về phong cách này về à, ăn mặc này rồi thậm chí cái chỗ ngồi này chỗ đứng này cách đứng ngồi tư thế của họ yeah. ôi sao giống thế 50% thuộc đi thì sao ạ? 50% là ít lắm cái chủng người đi thì không có nhiều đến 50% đâu các anh chị không có họ rất là là, là ít vâng và có những người họ sinh ra các anh chị để có những đứa trẻ á sinh ra nó đã thuộc cái tố chất đi rồi có những cái đứa trẻ mà các anh chị để ý là nó chơi trong một cái đám trẻ con chơi với nhau á thì cái cái cái đứa trẻ con nào á, mà chỉ một lúc sau thì nó sẽ dẫn dắt hết tất cả những cái đứa khác á, tất cả những cái bọn trẻ con khác là nó cứ phải follow theo cái đứa trẻ con cái cái đứa đó á. thì tự nhiên cái chị để ý trong một cái đám trẻ con chơi với nhau sẽ có thì có đứa đi xuất hiện ừ. à, có biểu hiện 50 phần giống đi yeah. à, đôi đôi kia cái cái người đi á, là người ta người người ta tính thủ người ta thích chiến thắng người ta thích quyết liệt á người ta không thích ai hơn họ nha nên là mình có cãi cọ với người đi thì mình chú ý nếu mình là đi rồi thì không nói yeah, dạ, bây giờ mình sẽ sang ô từ từ từ từ đã mình sẽ sang với người ai đã biểu hiện bên ngoài của người ai mà chỉ trong 20 giây thôi là các anh chị biết ngay ông đấy là ai luôn đó là ai là thích màu sắc cái biểu hiện đầu tiên của người ai là rất thích màu sắc anh chị nha họ thích uh, hoa hòe đại loại là họ thích những cái gì nó nổi bật các cái phụ kiện họ đeo trên người nó cũng phải nổi bật nó phải to nó phải đập vào mắt người khác nó phải rất là dễ nhìn ạ rồi là đầu tóc người highlight phải phải xanh đỏ đỏ đại loại là kiểu gì phải có màu à, người ai thì lúc nào có màu sắc ạ à, người ta rất là vui người ai thì chưa thấy người đã thấy tiếng người ta người ta nghĩ cũng nhanh người ta nói cũng nhanh người ta rất là nhiều cái ý tưởng đi đi thì ý tưởng cũng rất nhiều ý tưởng ý tưởng nào người ta cho bằng tới cái ý tưởng đấy còn người ai thì rất nhiều ý tưởng nhưng mà ý tưởng nào thì cũng không tới ý tưởng đấy và người ta cứ thỉnh thoảng người ta lại à há ra một cái ý tưởng nào đấy rồi người ta liên tục liên hoàn ý tưởng luôn sáng tạo vô cùng nếu mà làm trong một cái công việc mà liên quan đến đến đến um, gọi là gì uh, như ngành nghề marketing hay một số những cái ngành nghề sáng tạo thì chúng ta cần có cái người ai ở đâu có người ai thì ở đó vui như tết luôn lúc nào cũng vui các anh chị nhé người ai á, là cái người mà à, rất là hay á, là cái người mà người ta thích màu sắc thích màu mè thích được khen nên là người ta thường gì người ta hay nói những cái từ thuộc về âm thanh á người ai thường hay nói những cái từ về âm nếu như mà cái người đi người ta hay nói những cái từ rất chắc chắn tôi khẳng định tôi tin tưởng tôi uh, tôi nhận thấy uh, đấy là ngôn ngữ của người đi thì ngôn ngữ của người ai anh nghe nói có uh, nghe nói là à, cái ngôn ngữ của người ai rất giàu âm thanh uh, người bán hàng mà cho cái người ai là các anh chị cũng phải sử dụng những cái ngôn ngữ rất là dâm thanh để bán hàng cho người ai cái người ai người ta thích những cái gì đó mà nó ví dụ bán xe hơi cho cái người ai là các anh chị sẽ phải nói là ai à, xe này đóng cửa vào ấy thì cái cái đóng cửa vào ấy thì nó êm du và không nghe bất cứ một cái âm thanh nào nó ở bên ngoài và nếu như mà đóng cửa vào ở bên trong mà mình lái xe thì mà mình bật nhạc lên thì cái tiếng nhạc ấy bass hay là tiếng tép cái loa trap ra trầm loa bổng loa các loại loa gì đấy ở trong cái cái cái xe hơi mà chúng ta ngồi ấy nghe nó mê ly luôn và các anh chị phải nói những cái từ nó dâu âm thanh vào nó nó chạm tới cái cảm xúc về âm thanh của họ là chắc chắn là họ sẽ rất thích yeah. Dạ. à, người, <laughs> người ai thì là nghệ sĩ đúng rồi đấy người ai có rất nhiều người người, người ta có máu nghệ sĩ ở trong người ạ cái máu nghệ sĩ ở trong người ạ thì ai chưa đặt mông tới miệng à, <laughs> vâng rất là hay các anh chị đang đang đang tương tác rất là tốt ạ người ai có vẻ một chút đồng bóng người ai không phải một chút đâu mà người ai thực sự đồng bóng đấy các anh chị. họ họ họ hay họ vui lắm và à, các anh chị hình dung là trong một cái cái cái cái cái, cái chuyến mà đi chơi chẳng hạn hay trong một cái buổi đi chơi ấy, thì uh, mấy cái người mà rủ đi chơi trong một cái văn phòng rủ nhau đi chơi thì người, uh, người ai và ừ, chơi là đi chơi ví dụ nhau là đi bơi thì uh, người ai và ừ, ờ, đồng ý đi bơi đi luôn đi ngay thế người đi người sẽ hỏi là thế đi bơi với mục đích gì đi bơi để làm gì Ờ, đi uh, đi bơi thì có tác dụng gì đến đấy thì gặp được ai để làm gì mục đích <laughs> tức là người ta chỉ quan tâm mục đích còn người ai thì khi mà nói đi bơi ok luôn người ta sẵn sàng đi ngay tức không cần bị gì hết mà có khi người ta mang mảnh trên người ta đấy luôn á bởi vì người ta ờ, chỉ chăm chăm đến cái việc đi chơi thôi và cái nghề ai lúc nào người ta cũng thích chụp ảnh đi là người ta cũng phải uh, cúng phây trước hả chụp ảnh à, ăn ăn uống gì đấy là người ta phải phải show up trước luôn luôn là như thế ở đâu có người ai là vui vô cùng nhưng mà các anh chị lưu ý là đừng có tâm sự nhiều với nghề ai nha cái gì mà tầm kín và tâm sự với nghề ai á nghề ai thì ta sẽ nói như thế này em yên đi anh sẽ không bao giờ tâm sự với ai đâu nhưng mà một lúc sau thì anh chị sẽ thấy tất cả trên Facebook có hết <laughs> yên tâm đi không bao giờ tâm sự với ai đâu chỉ nói với một ngàn người trên facebook thôi trăm ông trên facebook thôi vì thế thế thì đừng tâm sự những cái gì thầm kín với ông ai nhớ chưa đó người ai vui rất là vui biểu hiện ở bên ngoài đó là những cái gì đó nó rất là màu sắc rất là à, hoa hòe hoa sói rồi cái gì đó nó nó nổi bật cái đồng hồ nó cũng rất là to cái phòng nó cũng phải to cái cái lưng mà nó có cái đầu cái, khóa thắt lưng nó cũng phải nổi bật cho nhiều người nhìn thấy hay là cái cái kính mà họ đeo phải có rất là nhiều màu sắc rồi hay là rất là nhiều những cái thứ mà mà mà nó vui nói chung là tất cả những cái đồ dùng vật dụng của họ nó đều nổi bật và nó rất là vui mắt vâng, và và người ai á thì họ hay quên cái gì ạ người ai họ nhiều ý tưởng nhưng mà họ lại nhanh quên thế nên là người ai ấy, nếu mình mà là người ai thì mình phải rút kinh nghiệm là chúng ta luôn luôn phải có quyển sổ thì viết vào à ra một cái ý tưởng đấy thì viết vào sổ à ra cái gì đấy thì viết vào để nhớ không có lúc sau lại quên mất đấy thế và và người ai thì phải có nhiều thời gian khi mình chơi với người ai thì sẽ rất là vui nhớ nhá rồi ạ à, biểu hiện của người ai rõ rệt các anh chị à cái cái cái cái cái cơ thể của người ai khi mà người ta giao tiếp với mình thì các anh chị sẽ thấy biểu hiện như sau thứ nhất đó là người ta nghiêng nghiêng cái tay về phía mình hoặc ghé bên trái hoặc ghé bên phải ạ à cái cái tư thế cái dáng đi dáng đứng của họ cái gì nó phải nghiêng bên này nghiêng bên kia tí bởi vì họ là thuộc cái tiếp nghề nhóm tai nhóm tai tức là cái nhóm auditory tức là cái nhóm nghe họ thích nghe họ thích nói thế họ thích âm thanh nên là khi mà họ ngồi họ cũng phải nghiêng cái tai của họ về cái phía đấy ghé cái người của họ về cái phía đấy cái tư thế dáng đứng của người ta nó cũng phải hơi lệch lệch một chút ok biểu hiện của người ai như vậy đó ờ, vui À, rồi bây giờ đến ờ, người ai chị cứ khen họ đi khen thật nhiều và người ai thì khi các anh chị khen họ cái gì á thì là phải khen thật to thật lớn và khen họ người ta giúp mình cái việc bé tí thì phải khen ầm mỹ lên thì lần sau người ta giúp mình tiếp nhớ là như vậy uh, ví dụ như người ta cho giới thiệu cho mình một cái cái cái người khách hàng mới thì mình sẽ dù là cái người khách hàng ấy với một cái hợp đồng rất bé chỉ có trăm ngàn hai trăm ngàn hoặc một triệu đồng thôi rất mệnh giá rất nhỏ nhưng các anh chị vẫn phải cảm ơn họ đứng trước đám đông thật nhiều người họ cảm mình với họ rằng là đời đời kiếp kiếp này tôi cảm ơn anh bởi vì anh đã cho tôi đã giới thiệu cho tôi khách hàng và tôi vô cùng cảm ơn anh ví dụ thế các anh chị khen ngợi họ thật người ta sẽ rất là thích nhớ nhé người đi người ai ạ họ thích hướng ngoại họ vui họ muốn được khẳng định họ là số 1 người đi và người ai ra quyết định mua hàng rất nhanh và người đi ờ, một là mua hai là không mua rất nhanh nhưng người ai thì uh, cứ là mua cái chị nhá họ đi mua hàng và nghe nói rằng là bạn họ đã mua rồi nghe nói là cái này dùng hay nên là họ sẽ mua ok rồi nhưng mà người ta rất hay thay đổi người ai ra quyết định nhanh nhưng mà thay đổi quyết định cũng rất nhanh bây giờ đến người C đi nhỉ đi ai rồi bây giờ đến người S chứ nhỉ à, người S người S ạ rồi, người S là cái người mà hướng hướng nội người C cũng là người hướng nội vậy thì nếu như tốc độ của người đi và người ai rất nhanh thì tốc độ của từ từ từ từ và cứ các anh chị mà nói với người S ấy phải đợi người ta hít thở thật sâu người ta cứ uh, chả vội mưa cũng chả vội nắng cũng chả đừng Ờ, người ta chả phải vội cả cái lúc nào người ta cũng rất ờ, từ từ bình từ thoải mái ai vội thì vội chứ người ta chả có gì phải lo lắng cả và người ta cứ dựa vào lưng vào ghế quanh tay vào và người ta uh, nghiêng bên trái nghiêng bên phải suy nghĩ vắt tay bên chán suy nghĩ rồi mãi người ta uh, biểu hiện của người ép thì um, đấy từ của người ta người ta người ta nói rất là chậm cái gì nói rất là chậm người ta phải hít hít thở thở mãi chắc người ta mới nói được một câu mất á. và nghề nghề ép tư duy rất là lâu người ta mới tư duy được một cái gì đó và cái mọi thứ là không có logic cái người ép tức là tư duy không có logic người ta sống rất là tình cảm nhưng mà tư duy không logic người ta thích sự an toàn người ta rất sợ một cái gì đó thay đổi một cái gì đó mới mà thay đổi là người ta lo lắng lắm anh chị họ vô cùng lo lắng nói chuyện với người S là các anh chị phải hít thở rất là sâu từ từ nói chuyện nếu là người đi mà nói chuyện người S là phải luyện công luyện trưởng à, <laughs> thì mới nói chuyện được với người S à, rồi đôi khi mà các anh chị hình dung không có những cái gì mà mà mà mà mà họ sinh ra rồi họ dạy cho mình cái chữ nhẫn ấy anh chị hình dung à, họ nói mình nghĩ rằng là nói được rồi người ta phải hiểu rồi nhưng thực ra có khi nói nửa câu người ta không hiểu mà phải nói đến một ngàn câu người ta mới hiểu hay kể cho người ta những cái câu chuyện có khi là người đi người ai người ta cười từ bờ rồi ấy, thì người ép chắc phải đến ngày hôm sau mới cười vài ngày hôm sau người ta mới hiểu cái câu chuyện đấy để người ta cười ồ rồi người ép người ta nghe nhiều hơn nói người ta cẩn thận rồi người ta cứ từ tốn như thế thôi và người em người ta có cái nhu cầu với chị này trong một cái bàn tiệc ấy mà cái nào mà ở trong cái bàn tiệc đấy họ cứ gấp thức ăn cho người khác ấy gấp rau trong cái nồi lẩu cho người khác ấy tiếp tiếp lương thực cho người khác ấy và họ cứ chăm lo mọi người ấy. người đấy chính đích thực là người ép rồi người ép à, người ta nếu mà cái có những cái cô thư ký hay trợ lý của mình là người ép thì các anh chị thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì là mãi làm việc mà quên lâu lâu không uống nước là cô lại mang cốc nước và cô lại đặt trên bàn cho mình ạ và nếu như mà tôi có anh trợ lý người ép rất hay luôn là đến từ xa tôi mới xuống bước, xe, bước chân xuống tô thôi cái là anh từ xa anh ở đâu xuất hiện luôn đến và anh xách túi cho mình anh ấy uh, hỏi han là hôm nay chị có mệt không hay là chị như thế nào đó và anh ấy rất là nhiệt tình chăm sóc đó cái người ép thì người ta có một cái nhu cầu được yêu thương được chăm sóc được bảo vệ người khác rất là lớn và nếu như mà được ở bên cạnh cái người S ấy là chúng ta đời đời được ở trong vòng tay yêu thương là chúng ta được chăm sóc rất là chú đáo và rất là kỹ ờ, ok rồi cái người S thì họ dễ bị tổn thương anh chị người ta thì người ta dễ bị tổn thương lắm nếu như mà mình mà nói một cái gì đó mạnh một tí là người ta người ta có thể là nước mắt ngắn mắt dài hoặc người ta có thể là không có khóc lóc gì nhưng mà người ta sẽ uh, buồn sẽ buồn à, họ không có bỏ mình đi đâu nhưng họ sẽ rất là buồn và có khi họ tâm sự được có thể họ không tâm sự được nhưng thường người S người ta rất là dễ bị trầm cảm anh chị nhá rất dễ bị trầm cảm người đi với người S mà hai người đó à, tôi có một cái cái cái cặp vợ chồng là khách hàng thì vợ là người đi và chồng là người S các anh chị ạ vợ là người đi mà chồng là người S thì các anh chị tưởng tượng là vợ lúc nào cũng vòng và nói rất nhanh làm việc rất nhanh mục tiêu rất là cao nhưng người chồng thì là người S thế nên là luôn luôn nín nhịn vợ là cái người mà luôn luôn rất là uh, nói chung là anh ấy anh, anh ấy lúc nào anh là cái người mà hơi gồng lên một chút để mà anh ấy chăm lo cho vợ vân vân và anh ấy giống như sao đổi ngôi ấy, nghĩa ra là vợ người ép mà anh là người thì hợp lý hơn à, khi mà làm việc với vợ chồng nhà đấy thì là hay là họ vợ không có nói chuyện được với chồng hay chị mọi việc hay chồng cũng rất là khó nói chuyện với vợ đôi khi là lại phải <laughs> vợ thường người ép Ờ, đôi khi là phải thông qua những người khác ấy, thông qua những người thứ ba để mà tâm sự lại và nhiều khi tôi nói đùa là cốt chúng tôi làm business cốt nhé không phải là life cốt nhé mà nhiều khi là chỉ thiếu mỗi cái nước là cốt nằm giữa hai vợ chồng thôi đấy là chuyện rất thật luôn vợ người mà vợ người đi mà hoặc có một câu chuyện là vợ mà là người uh, vợ và chồng vợ người ai mà chồng là người si thì nhà đấy cũng mệt lắm người ai và người si người ai thì ta hay quên Ờ, nay người ta vứt chỗ này hai người ta vứt quần áo chỗ kia người si thì cứ tha hồ mà đi dọn với ông si thì là cái ông rất chỉnh chu ngăn nắp thế và hai cái người đấy mà ở với nhau cũng rất mệt luôn đó. những cái phong cách hành vi đối lập mà mà mà khi mà uh, chúng ta sống hay là chúng ta làm việc với nhau mà chúng ta không hiểu nhau thì cũng khá là phiền à, bây giờ học xong DIC mà hiểu rồi á, thì các anh chị sẽ ứng dụng lại và đổi ok quay trở lại với người S ạ người S ạ người ta cứ từ từ từ từ không gì đi vội cả người S ra rất là chậm người ta muốn nghĩ một cái gì đó thì người ta tư duy người ta rất là thiếu logic nên là người ta cứ bị làm sao các anh chị hình dung họ không có nghĩ được đâu ừ, họ không thể nghĩ được một cái gì đó ra hồn luôn không nghĩ được cái gì đâu và người ta chỉ có một cái ý gì đấy thôi thì người ta nghĩ mãi cả ngày cả đêm có khi nghĩ vài tháng cũng không luôn thế nên là uh, cái tư duy họ rất là rối Ờ, người S thì cái cách biểu hiện về mặt ăn mặc ở bên ngoài á, họ không có màu mè đâu anh chị nhá họ không màu mè mà cách ăn mặc của người S rất kỳ cục đó là uh, họ ăn mặc cái lùng thùng lùng xòe kiểu gì đó họ ăn mặc họ không quan tâm đến người khác tóm lại họ cũng chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì về cái trạng thái ăn của họ miễn sao họ thoải mái là được cái cách ăn mặc của người em hơi hơi hơi lùng hơi hơi lùng tùng xòe gì đấy nó hơi, hơi lùng bùng nó không có gọn gàng đâu anh chị trông nó cứ hơi buồn cười lôi thôi lộn ấy, thậm chí lôi thôi lộn luôn và cái cách của người S người ta ăn mặc nó thoải mái với họ và màu sắc nó cứ lờ nhờ lờ nhờ chả có màu nào ra màu nào hết xanh nó cũng chả ra xanh mà vàng nó cũng chẳng ra vàng đỏ chả ra đỏ người ta thích những cái màu nó cứ hơi loang đổ đổ hay những cái màu mà nó nó nó nó pha pha lẫn trộn trộn kiểu gì đó người S á thì cái tư thế tóc ở màu trung tính á thậm chí nó không hẳn là trung tính luôn khó tả lắm à, cái màu nó hơi ghi, ghi xám xám rồi nó là những cái màu nó không nền á rồi cái người ấy thì cái biểu hiện cơ thể của người ta như này các anh chị rất hay kiểu gì người ta cũng phải dựa vào đâu đó họ hơi như họ, họ đứng ở đâu thì họ cũng phải tìm cái chỗ để họ dựa họ dựa dẫm vào này hay là họ mà đứng ai đó thì kiểu gì họ cũng phải chạm chạm vào cái người người khác Ờ, không biết là các anh chị ý là trong trong trong trong cuộc sống hay trong công việc trong giao tiếp những người bạn của mình đôi khi á, mình có những cái người mà người ta cứ nói chuyện với mình kiểu gì người ta cũng phải chạm vào người của mình hoặc là đôi khi người ta phải vỗ vai người khác này đôi khi người ta phải đập một cái vào đùi này hay người ta <laughs> phải làm cái hành chạm vào tay này hay chạm chạm vào đâu đó nếu mà người ta không sờ hay không chạm được vào người khác thì người ta sẽ phải sờ và chạm vào chính họ bằng cái việc là họ sẽ à, tự đút tay vào túi quần và <laughs> chính xác luôn ok vâng, người ta phải đút tay vào túi quần người ta lại phải khoanh tay lại họ phải tự sờ họ họ có thể làm cái hành động gì đấy giống như là họ họ họ cần phải được động chạm ấy cái nhu cầu động chạm của người S nó rất là cao anh chị à, và đôi khi <laughs> những cái người đi người ta rất ghét cái điều đấy thế nhưng mà mình hiểu vợ mình hay chồng mình hay là hay là mình hay là những người nhân viên của mình họ thuộc cái tuyến đó đó thì thi thoảng là ta cũng phải vỗ vai họ cũng về họ tí à, ngày xưa mà tôi tôi, tôi thỉnh thoảng dạy về bán hàng tôi cũng nói rằng là à, có những cái anh chị mà à, nếu mình tiếp khách hàng mà người ép thì mặc cái áo khoác dày lên một tí và ở đây vai của em đây anh vai của em xong rồi anh mua hàng cho em kiểu như thế tức là có những cái chạm những cái cái cái cái vỗ vai hay những cái gọi là touching động chạm ấy đôi khi sẽ làm cho người ta thấy yên tâm mà đối với người ép đã thích như vậy đó Ờ, và cái ngôn ngữ của người S thì người ta hay nói là tôi cảm thấy em cảm thấy hình như là có vẻ như và tất cả cái ngôn từ cái câu nói của họ ấy, nó không chắc chắn nó mang biểu hiện nó không có chắc chắn đâu anh chị và cái chữ à ơi nhỉ nhé trong tất cả những cái cái cái cái cái lời nói của họ trong lời nói trong tin nhắn điện thoại trong email trong tất cả những văn bản text văn bản viết của họ thì đều rất là nhiều những thứ mà nó mang tính chất cảm xúc dạ, có yếu tố cảm xúc rất là cao thì S thì họ quan tâm đến cảm xúc quan tâm đến người khác nghĩ gì lúc nào chúng ta chỉ cần hơn một cái biểu hiện gì đó của người đi hay người ai ở bên ngoài thì người ta nghĩ suốt ngày thôi người ta lo lắng người khác nghĩ gì ok đó là người S ạ rồi nếu mà chúng ta chơi với những người S thì chị lưu ý là chúng ta sẽ yêu thương họ hơn à, mở lòng với họ hơn và và nếu mình là người S thì chúng ta cũng hiểu được rằng là mình là cái người luôn luôn mang lại cái niềm vui hạnh phúc cho những người khác chúng ta luôn luôn thích chăm sóc thích yêu thương thích giúp đỡ mọi người người ai lúc người S lúc nào cũng như thế ờ, cái đối với người S các anh chị đã rõ cái phong cách của S chưa ạ dạ. <laughs> người người ai người si người si thì người si thì là cái người mà uh, cái tốc độ của họ cũng rất là chậm đấy các anh chị người si và người e là cái tuyếp người hướng nội thế nên là cái tốc độ của họ rất là chậm họ rất là chắc chắn họ họ thích cái gì đó nó thuộc về sự an toàn à, người si thì cái cách nói chuyện của người si hay là cái phong hành vi cái gì ấy đó là họ rất là thích cái gì nó rõ ràng mạch lạc chấm phải là chấm mà phẩy phải là phẩy chứ không có chuyện chấm với phẩy là đi kèm với nhau và không có chuyện đó nó rất rõ ràng lên cái chỗ nào là chấm xuống dòng lùi vào một ô là phải chuẩn còn nếu mà chấm phẩy không rõ ràng mà uh, viết câu chữ mà nó viết hoa cũng không đúng chỗ là người ta sửa tới bến luôn người ta góp ý từ những dấu chấm dấu phẩy và cái người người người này á trong cái cuộc chơi lại quay trở lại cái cuộc rủ nhau đi bơi đi ra bể bơi đấy đi bơi đó người đi thì bảo là đi bể bơi đi bơi để làm gì mục đích để làm gì gặp ai làm gì đi bao lâu để làm gì thì cái người ai thì người ta không biết cứ đi là được đi rồi cứ đi là vui để ép thì sao ạ người ta sẽ hỏi là thế đi như thế thì uh, thì thì có an toàn hay không đi như thế thì uh, có có để tôi về tôi hỏi ý kiến xem là mẹ tôi có tôi đi hay không chồng tôi có cho tôi đi hay không tôi có cho tôi đi hay không à, xin phép ý kiến của tất người này người khác họ ra quyết định rất là chậm họ về đầy tất cả các thông tin rồi nhiều khi họ ra quyết định bằng cảm xúc người si thì sao người ta mà nếu mà dù nhau mà đi ra bể bơi người si người ta sẽ bảo là thế đi để làm gì người ta cũng giống như người đi là là là là là có tính mục tiêu mà quan tâm đến mục tiêu họ sẽ hỏi đi để làm gì đi trong bao nhiêu lâu đi với những ai bao nhiêu người đi từ giờ nào đến giờ nào thì về và người di khi mà đi ra bể bơi thì trước khi xuống bể bơi ra biểu hiện khi đi ra bể bơi các anh chị hình dung không, không ai thì ông ấy phải uh, chụp ảnh uh, rồi còn phải đăng facebook phải lượn vài vòng xung quanh cái bể bơi để ngắm cảnh chán chê rồi người bơi được chán bao nhiêu người ông ấy vẫn còn đang chụp ảnh thế còn ông đi thì ông ấy, mọi người đến bể bơi cái ông ấy ùm phát xuống ông ấy thay ông nhảy ùm phát xuống bơi xong hai ba vòng ông lên có khi ông ai vẫn còn đang chụp ảnh ông Si thì ông cũng ông thì có khi còn đang tập thể dục chán chê chưa xuống được còn ông Si thì có khi cũng còn phải đo nhiệt độ của nước xem là nhiệt độ của nước là bao nhiêu độ C và ông phải đo xem là lúc nào là bao nhiêu à, độ sâu bao nhiêu và ông được ông sẽ quyết định ông sẽ bơi khoảng nào đến khoảng nào cái người si thì người ta lại rất là cẩn trọng rất là chính xác ờ, cái độ chi tiết của người si nó rất là cao luôn người ta rất là chi tiết trước khi người ta ra bể bơi có khi vậy họ trước khi đi đâu làm gì họ phải có checklist rất rõ ràng họ phải chuẩn bị trước trong sau như thế nào trước khi đi thì cần phải mang cái gì trong quá trình đi thì sử dụng cái gì và sau khi đó về thì phải lại cất dọn dọn dẹp dọn dẹp gọn gàng như thế nào rất là nề nếp ngăn nắp người si là rất thích quy trình và cách thức biểu hiện của si trong giao tiếp người ta nói là thứ nhất là một nhỏ hai nhỏ ba nhỏ cách nói của người si đấy thứ nhất là thứ hai là thứ ba là cuối cùng đầu tiên là tóm lại là đấy là những cái cách mà của người <laughs> người si thì là, là cái biểu hiện như vậy đó cái trình tự nó năng của họ nó có đầu có cuối có chấm có phẩy chứ không có có có, có mở bài họ mở bài có phân bài có kết kết luận rõ ràng luôn đầy đủ người si phù hợp với những cái ngành nghề các anh chị hình dung không họ làm kỹ thuật ấy những cái người mà làm kỹ thuật ấy họ sẽ nói rất chi tiết về các cái thông số kỹ thuật của một cái máy móc nào đó hay là <laughs> họ mà làm những cái nghề nghề mà mà mà, mà về nghiên cứu thì rất là phù hợp ờ, và vâng. người si thì cái cách biểu hiện ăn mặc của người si thì sao màu trung tính thực sự là trung tính ạ người si thì ăn mặc rất gọn gàng không có lùng tùng xóe như cái người s đâu người si ăn mặc rất là gọn gàng và màu nó cứ tối tối tối tối nhờ nhờ nhờ nhờ màu nó nó nó nó không có nổi bật nó là cái màu gì đó mà ít người càng ít người càng để ý họ càng tốt nhưng mà họ rất là gọn gàng rất chỉnh chu rồi uh, ok người si đấy bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 giao tiếp họ là phải như vậy và họ trình bày cũng thế trình bày cái gì cũng rõ ràng nói cũng rất rõ ràng bước 1, 2, 3, 4 và họ viết cũng có 1, 2, 3, 4 uh, các anh chị để ý trên các cái cái cái cái tin nhắn điện thoại hay biểu hiện bên ngoài của mỗi một cái người các anh chị cũng sẽ thấy nhìn các cái phương tiện xe cộ như lúc nãy mình vừa chơi cái trò chơi là nhìn xem đấy là phương tiện của ai ạ các anh chị bây giờ mà quay lại là chúng ta cũng sẽ nhận diện rõ hơn rất là nhiều rồi Đó. nghề si thì nếu mà làm lãnh đạo mà biểu hiện họ ra sao ấy thì thật ra người si mà làm lãnh đạo thì họ là những cái người mà tính mục tiêu rất là cao nhưng mà cái tốc độ si thì lại rất là chậm thế nên là thường thì trước khi người ta ra được một cái quyết định gì đó thì người ta phải thu thập tất cả các cái thông tin ấy. họ thu thập đầy đủ tất cả các thông tin thường thì họ cũng không người người si họ không có cái thói quen là hỏi ý kiến người khác đâu họ không có thói quen đi hỏi ý kiến người khác nhưng mà khi họ biết một cái gì đó thì lập tức họ sẽ lên mạng họ search họ sẽ đi kiểm tra thông tin và họ sẽ tìm hiểu đào rất sâu họ cần biết một cái gì đó thì họ đào rất sâu vào cái vấn đề đó họ, họ, họ hiểu cái gì thì họ hiểu rất sâu họ chơi với ai họ cũng chơi rất sâu kết nối rất là luật họ không có nhiều bạn người si không có nhiều bạn người đi cũng không có nhiều bạn nhưng mà thường thì người người, người si thì người ta giữ được bạn nhiều hơn người đi thì bạn có mục người si thì người bạn vừa có mục đích thì người ta vẫn giữ gìn được bạn người s thì uh, người s thì nhiều bạn nhiều bạn theo kiểu yêu thương nhau người ai nhiều bạn nhất uh, người <laughs> sếp là DC đúng rồi sếp nhiều sếp là DC ạ à, người si làm lãnh đạo thì cũng hay người người si làm lãnh đạo thì cái tốc độ nó không nhanh mọi việc nó sẽ cứ từ từ và các anh chị dùng người si người ta trình bày cái cách nói người si cái biểu hiện bên ngoài mình chúng ta biết ai đó là người si thì các anh chị sẽ thấy là họ họ họ nghĩ rất là lâu trước khi họ nói và khi họ nói cái tốc độ nói của họ rất là chậm bởi vì họ phải sắp xếp trình tự câu nói trong đầu của họ trước khi họ nói ra và vì vậy họ phải uốn lưỡi 6, 7, 8, 9, 10 lần trước khi nói và cái tốc độ suy nghĩ của họ so với cả tốc độ mà nó uh, kết nối ra miệng mồm miệng của họ ấy, thì nó chậm ờ, suy nghĩ thì nhanh nhưng mà tốc độ ra miệng thì nó rất là chậm tốc độ ra chân tay của họ cũng rất là chậm thế nên là người si đôi khi mà người ta nói đôi khi người ta bị nói lắp đấy chị biểu hiện của người si khi mà nói ra đặc biệt là những người làm kỹ thuật thì cái khả năng trình bày của họ không có giỏi họ nghĩ rất giỏi họ tư duy logic rất tốt nhưng họ cái khả năng trình bày của họ không tốt đấy là đặc trưng của người si vì tốc độ liên kết kinh chậm đó. Nên anh chị nào mà hiểu cả về test vân tay nữa thì cái này mình giải thích bằng cái cái cái sinh chắc vân tay nó cũng rất là là là hay luôn kết hợp giữa DISC và sinh chắc vân tay ok thế thì ờ, có thể thì mình không biết mình thuộc cái tuyết người nào, có thể một vài cái, có thể cái này giống mình, có thể cái giống mình hoặc cùng lúc các bạn sẽ thấy là mình giống một vài cái cũng không sao cả vì là trong chúng ta có đầy đủ cả bốn cái tuyết phong cách hành vi đó. Mỗi một con người chúng ta có đầy đủ cả bốn cái thứ đó và cái nào nhiều hơn cái nào hơn mà thôi. À, vẫn với cái câu chuyện là uh, khi mà chúng ta nhìn nhận diện một cái con người đi hay ai hay, hay si chúng ta chỉ cần nhìn cái biểu hiện bên ngoài của họ thôi uh, và ngay bây giờ các anh chị thử mở điện thoại ra hãy lấy điện thoại ra bây giờ là lúc chúng ta có thể sử dụng điện thoại được rồi các anh chị mở điện thoại ra mở cái tin nhắn đầu tiên ở trong cái cái điện thoại của mình ạ các anh chị sẽ xem xem trong cái tin nhắn đó cái người đầu tiên cái người nào mà vừa chat với anh chị hoặc là vừa mới nhắn với anh chị trong ngày hôm nay đó hoặc là ngay trước cái giờ chúng ta đến với cả cái cái cái buổi mà chúng ta làm zoom này ạ thì xem xem là cái người mà người ta nhắn tin cho các anh chị thì ngôn ngữ của người ta đang nói chuyện với các anh chị trên cái nhắn đó nó có à ơi nhỉ nhé không và cái ngôn ngữ của người ta có chữ ví dụ họ nói là cảm ơn xong hoặc là cảm ơn em cảm ơn chị cảm ơn bạn hết hoặc là tôi cảm ơn bạn hay anh cảm ơn em nhé gì đó thì các anh chị cũng đã hình dung đâu đó được cái phong cách của họ rồi hãy để ý rằng 67% dân số thế giới ạ nhớ nhá con số của tôi này 67% dân số thế giới thuộc tuyếp người S 67% dân số thế giới thuộc tuyếp người S chỉ có 5% dân số thế giới thuộc tuyếp người D và 17% dân số thế giới thuộc tuyếp người thì các anh là người C số còn lại là người ai vâng thế thì nếu như mà chúng ta để ý và vâng, người đi thì ngôn ngữ của người ta rất là rõ ràng chắc chắn là người ai ngữ của người ta sẽ có những dấu âm thanh những cái từ mang tính chất dấu âm thanh hình tượng người S thì người ta nói những cái ngôn từ mà nó mang tính chất là không có mạch lạc người ta không có rõ ràng cảm thấy người ta hay nói cái từ cảm thấy hình như là hay có vẻ như là cái cái gì đó nó không chắc chắn rồi người người người si thì cái ngôn ngữ ta rất là rõ ràng ạ một hai ba và có chấm có phẩy rất rõ ràng trong cái tin nhắn chị cái tin nhắn nào mà có chấm phẩy thậm chí có cả chấm phẩy thì chắc chắn là trong đấy phải là người si rồi à, các anh chị hình dung là um, cái cái cái cái người si ạ thì họ rất là chặt chẽ rất là rõ ràng rất là mạch lạc một là một mà hai là hai một cộng một phải là hai chứ không bao giờ có chuyện một cộng một là thành 11 hay là một cộng một thành ba không có người ta luôn luôn người ta sẽ điều chỉnh chúng ta từng tí từng tí một họ điều chỉnh từng cái câu nói của mình luôn nếu mà câu nói của mình không rõ ràng đó, à, thì uh, chú ý về cái cái tuyết phong cách của cái đề si là như vậy đôi khi uh, đôi khi nó cũng hơi khó chịu một chút để tôi kể với các anh chị nghe là ở ờ, trong gia đình nhà tôi chồng tôi thuộc tuyết si và uh, chúng tôi thì vợ chồng thì hay nói chuyện với nhau tôi nói rằng là tôi thích thích, thích mua một cái bộ nồi cái gì cái bộ nồi mà bằng thủy tinh ấy. cái bộ nồi thủy tinh để nấu cơm thì tôi thấy rằng là à, để mà nấu thức ăn ấy đặt lên trên bếp ấy thì nó rất là sạch sẽ à, chồng tôi bảo là nồi thủy tinh thì nấu nó rất là lâu và cái nồi thủy tinh đấy thì anh thấy nó rất là vỡ và nồi thủy tinh này tóm lại không thích thì rất là lý do các anh chị hình dung là như và tôi mới bảo là thôi giờ như này đi thật ra tôi rất là thích cái nồi thủy tinh đấy tôi, tôi cứ chiều tôi tìm nhưng anh không đồng ý định không đồng ý bây giờ anh bảo là bây giờ nha nhá bây giờ ra quyết định này trước khi đi <laughs> mua thì bây giờ ở nhà có một cái nồi có một cái cái cái thủy tinh duy nhất mà tôi muốn mua thêm một bộ nữa thì anh bảo là trước khi đi mua thêm cái bộ đấy thì bây giờ anh sẽ đặt cái hai cái nồi lên trên bếp một cái nồi thì sẽ à, cả một cái nồi là nồi thủy tinh một cái nồi là cái nồi inox và hai cái nồi đặt lên trên hai cái bếp và cái dung ông bật cùng một cái số ví dụ số 9 là bật cùng số 9 sau đó thì lấy hai cái bát nước bằng hệt nhau đặt vào cái đổ vào cái nồi thủy tinh một hai bát nước giống hệt đổ vào cái nồi inox sau đó thì anh ấy bảo là bây giờ bật lên cái nào mà nó sôi trước thì quyết định mua cái đó <laughs> à, đấy là biểu hiện của gì các anh chị nếu mà độ chính xác rất cao là lúc nào cũng phải phải phải so như thế ạ à. rồi xong đó sau đấy thì là phát hiện ra anh mà là à, may quá các anh chị biết không cái nồi cái nồi cái nồi mà bằng à, thủy tinh ấy nó lại nó lại sôi trước cái nồi kia thế là cũng được mua cái bộ nồi thủy tinh mà anh ấy không có kêu ca gì nữa rồi các anh chị hình dung ở đây có những anh chị đi cái um, đi đi đi Hội An chắc chắn là các anh chị đã nhiều người đi Hội An rồi đúng không ạ à, vừa năm ngoái thì gia đình nhà tôi thường đi chơi thì đi cả nhà và cả nhà đi đi Hội An thì khi mà bước vào uh, khi mà đến cái cái, cái khu, khu vực nội Hội An đấy để đi chơi thôi thì anh ấy bảo từ từ đã tất cả mọi người từ từ đã chưa đứng đây để đợi cả nhà phải đứng để đợi thì tôi không biết là đợi cái gì anh mà cứ đứng đấy để đợi tất cả đều đợi đợi xong anh đi đâu đó khoảng tầm mất khoảng 15 phút xong mới quay lại các anh chị ạ và rất hồ hởi trời thì nắng thôi và quay lại mặt đỏ phồng vừng mua được đầy đủ 7 cái vé 7 cái vé để đi tham quan Hội An à, không biết là có anh chị nào đi vào Hội An mà cũng đi mua vé như thế không à, tôi tôi đi Hội An đến rất nhiều lần rồi nhưng mà tôi có thấy ai nói <laughs> vâng cảm ờ, cảm ơn anh à, anh chị vâng đi Đà Nẵng liên hệ em nhé rồi chắc chắn ạ và, vâng, và nói rằng là uh, đi mua vé uh, xong rồi tôi bảo là ô thế mua vé làm gì đi Hội An bao lần có bao giờ đi mua vé mà không thế nếu như mà ai mà như em ấy thì lấy đâu ra để mà người ta bảo tồn di tích rồi là người ta phải chăm sóc các cái di tích đấy để cho em quan sát để, để đi ngắm như bây giờ rồi đồng chí đó mà đi vào <laughs> đi vào um, công viên ấy, các anh chị công viên buổi sáng nhà tôi ở gần công viên Lenin á và đi vào công viên để tập thể dục ấy thì các anh chị dung là đi vào tập thể dục thì người ta không có ai thu tiền mua vé cả nhưng mà công viên Lenin là ở Hà Nội đó mà có một mình chồng tôi thôi nhất định là phải đi tìm bảo vệ để đóng tiền mua vé và mua vé một cách đầy đủ xong rồi bắt đầu đi vào để tập thể dục và các anh chị biết không có một ngày đẹp rồi mà tôi đi lái xe và tôi bị công an bắt à, và <laughs> bởi vì cái tội là là là vượt đèn đỏ thế thì em rất là khó chịu mà là này người ta đèn vàng người ta đã dừng lại rồi thì lấy đâu ra mà bị công an bắt mà tại sao nhanh một chậm một phút thì chậm cả đời à, tức là mắng tơi bời luôn các anh chị dạ, và nếu như đấy là những cái năm ngày xưa chưa hiểu nhau thì cũng tranh luận với nhau rất kinh khủng nhưng đến bây giờ thì biết đấy và biết tính rồi thì bây giờ thôi tôi chọn hạnh phúc tôi cũng không có chọn không chọn đúng nữa và bây giờ thì ở nhà là nhất cái gì cũng ba cũng là nhất tất cả mọi thứ và luôn luôn khen ngợi và dần dần thì tự nhiên là các anh chị dung và chồng tôi đi <laughs> làm và khoe với cả ở công ty á, khoe với cả bên sứ quán á, là uh, nấu cơm cho vợ và giúp đỡ vợ nhưng mà các anh chị biết nấu cơm cho vợ là gì không chỉ có được mỗi nồi cơm thôi nhưng khoe đấy là nấu cơm cho vợ và cái đại sứ quán cả cái cơ cơ quan của chúng tôi ấy, họ tưởng rằng chúng tôi nấu cơm cho tôi nhưng mà tuy nhiên thì chỉ đặt đúng nửa cơm thôi nhưng mà tôi vẫn phải khen là mỹ tôi bảo đúng rồi đấy chồng tôi toàn nấu cơm cho tôi rồi tôi lúc nào đi làm muộn muộn và <laughs> luôn luôn được chồng nấu cơm và thế thế mình chỉ cần khen một lần thôi là lần sau cứ tự động automatic là nấu cơm cái chị ạ và bây giờ thì sáng sáng ra là ngủ dậy là cũng có cơm rồi có nồi cơm đặt sẵn và tối uh, đi về là cũng có người đã nấu cơm sẵn rồi thức ăn cho tôi làm <laughs> nhưng mà nấu cơm thì đúng là cái nồi cơm nó có người đặt cho mình thật thú vị ông các anh chị vậy thì uh, khi mà chúng ta hiểu nhau rồi á thì chúng ta sẽ biết cách tự điều chỉnh để làm sao cho phù hợp nhé rồi quay trở lại với việc là chúng ta đã biết được cái nhận diện nhận biết của từng tuyếp người người đi người ai người f người si rồi ạ thế thì so với ban đầu ạ anh chị sẽ muốn thay đổi sang cái nhóm nào đó khác so với mình hơn không bây giờ nhìn lại chính mình ạ đời thay đổi khi ta thay đổi ạ nhiều người nói rằng là sau khi em học DSC xong sau khi mà anh học DSC xong thì anh thấy ôi cuộc đời này thật là đẹp thật là đáng yêu mọi thứ thật là tuyệt vời à, vợ anh anh cũng vợ anh đáng yêu hơn anh thấy cái các cô thư ký của anh cũng đáng yêu hơn <laughs> thế và theo các anh thì mọi thứ vẫn như thế và anh ấy thay đổi hay là mọi thứ thay đổi anh ấy anh ấy vẫn thế ạ thông thường thì là ai thay đổi cuộc sống vẫn vẫn diễn ra như thế đúng không ạ chỉ có là khi mình hiểu hơn thì mình sẽ tự thay đổi và tự nhiên mình thấy thứ xung quanh vui vẻ hơn mình thấy những cái thứ xung quanh xung quanh tuyệt vời hơn mà thôi à, và cho đến giờ phút này thì chị sẽ thấy rằng là gì người si nhá người ta chả quên cái gì bao giờ đâu người ta rất chi tiết người ta rất nhớ nhưng người ai thì à, rất chi là hay quên và luộm thuộm luôn cũng có thế người si với người a mà sống với nhau ấy cũng cẩn thận mà người đi với người s mà sống với nhau cũng cẩn thận bởi vì đó là những tuyết cách hành vi đối lập và các anh chị hình dung ở trong công ty của tôi ạ có những cái bạn nhân viên á, mà các bạn ấy không có thích nhau nói luôn là các bạn không thích nhau luôn bởi vì cái phong hành vi đối lập và khi <laughs> mà đôi khi mà ừ, tôi, tôi cần kiểm soát nhân viên ấy, cái cách của tôi làm đôi khi là tôi sẽ cho hai cái bạn phong cách hành vi đối lập với nhau ngồi với nhau và làm việc cùng với nhau là tự báo cáo nhau ra hết tôi chẳng cần phải ngồi canh bạn ấy tự tự báo cáo nhau là chúng ta sẽ hiểu hết à, hay là hay là cũng có những cái chuyện là đôi khi mình muốn luyện à, tôi có một cái cô nhân viên rất hay quên rất hay quên thì tôi lại về cô ngồi cạnh cái anh anh anh hai si tức là cái cô này hay ai vui vẻ tưng tưng luôn lúc nào cũng vui ở đâu mà có bạn ấy là chỗ đấy vui như tết và bạn ấy trong giờ điều cũng phải bật nhạc ừ, bật các cái nhạc rất là là là, là gọi là gây kích thích động ấy, bạn ấy vui bạn mới làm được việc thế và nhiều khi là cái nhắc trước thì quên sau và với cái người như vậy thì trong ừ, bắt cặp gọi là bắt đi làm việc bắt nhóm với cả một cái anh thì lại rất là cẩn thận chi tiết rồi cho anh cái kèm chị đấy sau một thời gian sau khoảng 3 tháng sau thì bắt đầu những cái biến đổi thay đổi và dần dần họ tự dạy nhau các anh chị đôi khi chúng ta không cần phải dạy mà họ tự dạy nhau họ cũng tự điều chỉnh đó à, mà nghề ép thì điều chỉnh nghề ép thì sẽ lâu hơn bởi vì là cái uh, cô nói nhiều hơn từ nhé thì cô ok rồi thế thì uh, cảm ơn anh uh, và khi mà mà mà cái người người uh, đi nghề A, nghề S, nghề C mà chúng ta muốn điều chỉnh họ hoặc mình tự muốn điều chỉnh mình, mình có thể tự chơi với những cái người để mà mình thấy là ảnh hưởng cái phong cách của cái người đó ví dụ như là tôi chẳng hạn khi mà tôi làm cái bài test DSC thì tôi phát hiện ra là năm uh, 2014 à, uh, tức à, là 2011 tôi đã bắt đầu làm cái bài test này à, khi mà tôi làm việc Ờ, ở tập đoàn Accor và được mời về đó để làm giám đốc đào tạo toàn bộ khu vực châu Á của, ờ, của Accor các anh chị cái tập đoàn chuyên về các cái dòng khách sạn và dòng ờ, Sofitel Luxury Hotels là cái cái dòng mà tôi đảm nhiệm phụ trách ở đó thế thì họ test ngay cái bài test BIC họ test tôi với cái bài test đó biết là họ test tôi cái gì luôn ấy, năm 2011 hồi đấy chưa biết đến DIC và khi mà họ test mình cái bài đó thì mình cũng chỉ biết là người ta cho mình cái kết quả vậy thôi và đến năm 2012 rồi 2014 phát hiện ra từ 2011 đến 2014 liên tục cái đi á, trong của tôi nó lên tận 98 gần 100 đi anh chị Dung và đến năm 15 16 17 bây giờ dần dần dần trong cái quá trình mà mình sống và làm rồi hiểu hơn hiểu, hiểu hơn về DSC cũng như là tự rằng phần trăm dân số thế là người S thì tự động vận hành và điều chỉnh có khoảng tầm chắc là 3% S thôi có khi mới đây điều chỉnh được lên được 38 27 xong rồi mới mới S lên được là 38% là là là S thôi và tôi đang cần luyện S nhé à, chị nào mà đang là S nhiều thì chơi với tôi tôi tập để nói từ nhé nhiều hơn để tôi để để chuyển thành người S nhiều hơn <laughs> dạ rồi bây giờ các anh chị so với ban đầu thì chúng ta có thể là đổi lại đi ok bạn nào có nhiều S ạ giúp tôi để tăng cái S lên cái người S ấy, là cái người đi là người ta hơi vô tâm người S thì lại rất là quan tâm người khác là đôi khi bắt cặp chơi nhau để mà còn giúp nhau sửa chữa thế thì uh, so với ban đầu thì chị sẽ tự đổi lại cái mình đi xem xem là mình bây giờ là thuộc tuyết gì à, chúng ta có nhiều thời gian để chúng ta thảo luận nhưng mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau như thế này thì chúng ta các anh chị sẽ tự đổi tên của mình trên nhóm và bây giờ cho đến giờ phút này các anh chị cũng đã hình dung được đâu đó mình là thuộc cái tuyết gì rồi đấy và, vâng. và để ứng dụng nhé là để điều chỉnh nó rồi thì thấy rằng là mình vừa IS này ok à, để mà mình sử dụng DISC để mình cho thành công hơn trong cuộc sống cũng như thành công hơn trong bán hàng thành công hơn trong quản trị trong công việc của mình thì đôi khi chúng ta sẽ phải tự điều chỉnh và quản lý các mối quan hệ của mình bằng việc chúng ta ứng dụng DISC nếu như DC trong đó đi C trong đó có C nhiều hơn. Ok bạn An. Cảm ơn bạn An. Bạn Hương Linh vừa I vừa S thì sao ạ? Vừa I vừa S thì rất là tốt mà những người mà vừa I vừa S thì chúng ta đang rất là quan tâm đến cái sự tương tác giữa người này với kia và cái EQ của cái người I S rất là cao nhé. À, người DI là tuyệt vời bởi vì người đi á và người ai là cái người mà biết truyền cảm hứng cho người khác luôn luôn truyền cảm hứng cho người khác và cái hướng tiêu vì có đi nên là hướng mục tiêu rất là cao thấy ai thì luôn luôn là cái người mà mà mà mà tạo động lực cho người khác rất là tốt rồi người uh, người S thì luôn luôn yêu thương đúng không ạ người si vừa đi vừa si tất cả những người nào mà vừa đi vừa si thì họ làm công việc rất là chỉnh chu vậy họ rất là chỉnh chu và họ làm cái gì tới nơi tới chốn luôn làm nó rất là rõ ràng mạch lạc tư duy mạch lạc rất tốt rồi bây giờ đến cái quản lý các mối quan hệ nếu mà chúng ta sử dụng DISC mình hiểu DISC mà mình quản lý các mối quan hệ thì mình sẽ giúp cho mọi người uh, tin tưởng yêu thương mình hơn cuộc sống cũng sẽ vui vẻ hơn rất là nhiều anh chị ạ uh, sử dụng DISC bây giờ mình hiểu rồi mình biết DISC một chút rồi ạ thì các anh chị tự điều chỉnh nhá nhớ là tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác ạ các anh chị hãy vui lòng là gõ vào 100% dạ, chúng ta hãy gõ vào ô chat là tự điều chỉnh mình trước khi điều chỉnh người khác ạ. Đúng, mỗi nhóm mình có một ít là chúng đúng ạ. Nhưng cái gì nhiều hơn cái gì thôi. Tôi muốn các anh chị giúp tôi một việc đó là ghi vào ô chat là tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác. Điều này vô cùng quan trọng ạ, bởi vì đời thay đổi khi ta thay đổi ạ hãy tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác đừng bao giờ bắt người khác phải theo mình mà chúng ta hãy điều chỉnh để cho nó phù hợp còn nếu như các chị muốn điều chỉnh trong trường hợp mình sắp xếp sự cho phù hợp thì đấy là các cái chúng ta có mục tiêu rồi không nói trong cuộc sống thì hãy tự điều chỉnh mình trước khi điều chỉnh người khác thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn ạ thay vì chọn đúng chọn hạnh phúc lúc nãy anh chị đã chọn là đã nói như vậy đó rồi uh, quản lý các mối quan hệ chúng ta gia tăng cái số lượng giao tiếp cải thiện chất lượng giao tiếp bằng việc là chúng ta tự điều chỉnh chính mình nhé yeah, đúng rồi chọn hạnh phúc ạ khi mà các anh chị giao tiếp với những cái nhóm tính cách và phong cách hành vi khác nhau thì tốt nhất đó là đó là các cụ có một câu rất hay là đi với bụt áo cà sa và đi với ma thì mặc áo giấy đúng không? khi mà chúng ta hiểu phong cách hành vi rồi hiểu đi DISC rồi nhìn thấy một người thoáng qua 10 30 giây 10 20 30 giây là biết người ta thuộc cái tuyết gì rồi ạ thì lập tức là suýt tức chuyển đổi mình ngay lập tức trở thành cái người đó ví dụ như là con người ta thì thường là thích cái gì đó chung chung giống nhau 67% dân số thế giới nhá là người là người gì các anh chị 67% dân số thế giới là người người nhóm gì ạ S chính xác anh Ngôn đã nói rất chính xác vậy thì nếu 67% dân số thế giới là người S thì chúng ta hãy điều chỉnh để chúng ta đồng hành với người khác nhưng mà này không hề dễ với những đi khi chúng ta là người đi mà chúng ta điều chỉnh mình trở thành người S ấy, đấy là một điều vô cùng khó và muốn như vậy ạ nhiều khi á, hồi đầu mà để tập từ đi mà chuyển sang S thì các anh chị hình dung ạ có nhiều người là họ phải mua cái hạt để họ về họ lần lần một hai ba bốn một hai ba bốn tóm lại là họ phải tập rất là kỹ uh, anh hình dung là tôi có một vài cái bạn nhân viên nghề ad ấy khi nói chuyện với các bạn ấy các bạn ấy uh, tôi nghĩ rằng là tôi giao một cái việc này thì người ta sẽ hoàn thành ngay lập tức và chắc là giỏi lắm là cùng lắm là sẽ mất khoảng uh, ờ, 2 tiếng là xong thế thì bạn ấy phải mân mê cái việc đấy phải hai ngày không xong có khi đến tận hai tuần cũng chẳng xong luôn và đi tết lên thì tôi làm luôn và sau đó thì tôi nhận ra là tôi không thể tôi được mình trả lương cho nhân viên của mình mà mình lại đi làm đúng cái công việc cho nhân viên của mình thì làm sao nhân viên lớn được và cuối cùng tôi đành phải mặc dù là nhân viên sometimes đôi khi là bị miss deadline tức là bạn không đạt cái không đúng cái cái cái thời hạn ấy và tôi uh, thay vì cho việc là tôi rất là ức chế tôi phải hít thở sâu và nói chuyện với bạn rằng là cảm ơn em ơi em bạn ấy tên là bạn thi và tôi nói rằng là thi ơi thi cảm ơn thi bởi vì cảm ơn em đã đến bên cạnh chị để dạy cho chị một chữ nhẫn và nhờ có em thì chị đã tập được rèn luyện cái điều mà phải từ từ và phải bình tĩnh nhiều hơn à, đôi khi cảm ơn những bạn như vậy để cho mình thay đổi chính mình đấy là cái cách tích cực lựa chọn để tôi à, chọn hạnh phúc thay vì đối ạ và thường thì ờ, khi mà điều chỉnh dần dần thì nhân viên họ cũng đỡ bị áp lực khi làm việc với một cái người mà đi đấy là cái mà chúng ta uh, tùy các anh chị mỗi người sẽ có một cái cách điều chỉnh tuy nhiên thì chúng ta sẽ biết hiểu để chúng ta thay đổi nhé Ờ, làm việc với giữa người si và người ai á nếu mà các chị làm việc với cái người người ai ấy, cái người mà người ta rất là hay nhiều ý tưởng ấy mà nói chuyện với cái người ai ấy, thì một lúc là các anh chị hết giờ luôn hết ngày luôn thế nên là khi mà chuyện về cái kinh nghiệm không biết các anh chị như nào nhưng với tôi kinh nghiệm của tôi chia sẻ luôn đó là làm việc với ai mà không thời thời gian thì ta sẽ sẵn luôn là này à, cảm ơn em nhé hôm nay anh chỉ có hay là chị chỉ có 15 phút để nói chuyện với em thôi thế sau 15 phút chị có một cuộc họp khác thế nên là bây giờ em cứ trình bày đi cứ nói nhưng mà chỉ có 15 phút thôi các anh chị hình dung ạ chúng ta khoán thời gian cho những người như vậy nếu giao tiếp với những cái người nhóm A này hãy hạn chế về thời gian giao với người nhóm S thì mình giúp người ta bằng việc là chuẩn bị trước chuẩn bị trước khi nói với mình Ờ, giao tiếp với người C thì họ thích một hai ba bốn họ thích quy trình trình tự ấy, thì mình nói chuyện với họ theo cách trình tự và nếu giao tiếp với người đi thì phải nói nhanh nói ngắn nói gọn nói rõ ràng đầy đủ đủ ý đừng có ea dài dòng người ta chỉ muốn đá bay đi thôi okay, <laughs> chú ý nhé à, mình hiểu nhóm phong cách để tiếp rồi bây giờ nói khả năng thích ứng đối với từng tuyếp phong cách hành vi thế thì bản chất của mỗi một con người thì chúng ta có hành vi hành những cái hành vi phong bản năng của mình và có những cái phong cách hành vi thích ứng thì trong công việc thì thường là chúng ta sẽ hơi khác một chút trong gia đình thì có mình là cái người ai chẳng hạn nhưng mà ra ngoài thì chúng ta lại trở thành là cái người không có ai mà lại có si rất là cao vì do cái môi trường công việc buộc mình phải điều chỉnh trở thành cái người rất là chỉnh chu chi tiết nhưng mà bản năng gốc của mình là người ai cũng không sao cả thế thì có những cái người là bên trong là một kiểu và bên ngoài hành vi bên ngoài lại là một kiểu khác thì cái này nó không phải là tính cách mà nó là do các cái hành vi tự điều chỉnh có những người ở nhà người ta đi rất là cao nhưng mà ở nhà thì cái tính gia trưởng của họ rất là cao nhưng mà đi ra công ty thì họ lại không phải là người sếp nên là đi ra công ty thì họ lại phải dẹp cái đi của họ họ phải ném nó xuống và thấp xuống bởi vì có một ông đi khác ngồi lù lù trên đầu họ đó là sếp chẳng hạn thì họ sẽ buộc phải tự điều chỉnh phong cách hành vi hay là có những cái người mà họ họ họ um, trong công việc thì họ buộc phải trở thành những người vui vẻ trở thành những cái người mà ví dụ như là công việc của họ là cái công việc gọi là giao tế là cái công việc làm PR đấy làm à, marketing làm bán hàng làm những cái công việc mà phải giao tiếp bên ngoài ấy. thì bản chất có thể khi là cái hành vi bên trong của họ hành vi tự thân họ ấy, không phải là hành vi thích ứng nhưng hành vi tự thân của họ là cái cái người rất là ít nói nhưng mà họ buộc phải ngồi vào cái vị trí của một cái người bán hàng hay là cái người hay phải đi quản hay hay phải đi truyền cảm hứng cho người khác thì tự động họ điều chỉnh cái ai của họ thành cái người ai thế nên khi các chị làm SDIC mấy hôm nữa những chị nào mà thực sự muốn hiểu mình là ai và thực sự muốn hiểu mình thực sự muốn hiểu người khác một cách chính xác anh chị làm test xong á, thì cái chị chuyển qua chúng tôi sẽ giúp anh chị để đọc cái bài test các anh chị sẽ thấy trải nghiệm wow liên tục khi mà các anh chị làm việc với các nhà luyện để mà cái bài đó thì các anh chị sẽ hình dung là mình như thế này đấy ô trước đây mình tưởng mình như thế này hóa ra mình là như thế này bên trong mình như thế này nhưng mà bên ngoài thì bên mình lại trở thành cái người khác thế thì thường là có những người mà hành vi tự thân họ bên trong nó hành vi tự nhiên và cái hành vi thích ứng nó không giống nhau thì cái người hành vi tự nhiên và hành vi thích ứng nó không giống nhau thì cuộc sống họ cũng đôi khi cũng bị mệt anh chị dung giống họ phải đeo cái mặt nạ bên trong họ là S mà bên ngoài họ nhà họ là S mà bên ngoài họ đi làm sếp ấy, thì họ thành người đi thì họ luôn luôn mệt mỏi cái điều đấy hay đặc biệt là cái nhóm người si với ai bên trong mà là ai mà bên ngoài họ phải là si cái hành vi ứng họ phải trở thành cái người si thì tự nhiên họ họ rất là căng thẳng bởi vì họ luôn luôn phải nhớ những cái thứ mà không họ cái khả năng bản năng của họ là không có khả năng nhớ nhiều thế nhưng mà bây giờ họ phải trở thành cái vị trí đấy thì lúc nào họ cũng phải có bút có giấy họ lúc nào họ cũng phải ghi chép để họ nhớ và tập luyện họ phải tập rất là nhiều để họ trở thành những người đấy nhưng mà may mắn cho ai đó may mắn cho chúng ta rằng là nếu như hành vi bên trong và hành vi thích ứng của chúng ta giống hệt nhau thì quá tuyệt vời và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn tập trung nhiều hơn vào cái hành vi thích ứng để, để giúp anh hơn ở trong công việc thế thì à, nếu như là hành vi thích ứng đối với cái si à, đối với người đi thì người ta luôn luôn rõ ràng cụ thể ngắn gọn vậy nếu chúng ta giao tiếp với những người đi thì chúng ta phải rõ ràng cụ thể ngắn gọn có tính tổ nó phải có trật tự rõ ràng có trình tự trên dưới và luôn luôn bám mục tiêu và luôn luôn nói cái gì đó thuộc về tập thể chứ đừng có nói cái gì thế trên cái mối quan hệ cá nhân nhất là đừng bao giờ hỏi chuyện người ta và nói chuyện về gia đình với những người người đi họ không thích tâm sự về chuyện gia đình rồi với người ai thì các anh chị hãy cho cái vị trí để tỏa sáng luôn luôn khen họ khi mình giao tiếp với người ai trong công việc khi các anh chị bán hàng cho người ai khi đàm phán cái gì đó với người ai thì luôn luôn phải nâng cái vị thế của họ lên luôn luôn phải làm cho họ thấy hào hứng họ thấy hạnh phúc họ được họ được inspire tức được truyền cảm hứng họ vui vẻ thì họ luôn luôn họ sẽ sẵn sàng chia sẻ và họ luôn luôn ra quyết định rất là tốt à, họ ra quyết định bằng cảm xúc rất là nhanh đối với nghề S thì sao nghề S thì các anh chị hãy cho họ cơ hội được góp công sức bởi vì bản người S là cái người họ thích sự an toàn họ thích được yên tâm ấy thì họ cho họ hãy cho họ cái cơ hội được đóng góp cái công sức của họ đối với cá nhân đối với tổ chức hãy kiên nhẫn và lắng nghe họ nhé chịu khó kiên lắng nghe họ và trả lời các câu hỏi với họ và thể hiện bằng sự quan tâm của đối với họ và đôi khi thì các anh chị cũng hơi vỗ về họ một chút đi vỗ vai họ một tí à, động viên với họ bằng chạm nhẹ nhẹ nhàng nào đó phù hợp ờ, rồi họ sẽ thích những cái điều đó hãy quan tâm đến họ nhiều nếu như làm với cả người si thì anh chị cũng cần phải có sự chuẩn bị một cách chính xác cái gì cũng phải chính xác từng dấu chấm rồi phẩy khi làm việc với người si hãy cho họ thời gian suy nghĩ người si á, là người ta không có nhanh thế nên nhưng mà họ lại rất là thông minh những người si họ rất thông minh nhưng mà cái tốc độ của họ không nhanh thế nên là họ cần có thời gian mãi để họ tư duy và để suy nghĩ ừ. và nếu như mà chúng ta làm việc với Ờ, ok mình sẽ tiếp một chút nào sắp hết rồi các anh chị phong cách thích ứng phong cách thích ứng thì đối với cái người người người đi đó thì tốc độ của họ nhanh mà thế nên là chúng ta phải thích ứng với họ muốn mình mà là người người ép mà muốn làm việc với người đi á, thì là phải tự điều chỉnh mình làm sao mình nhanh nhất có thể hay là mình mà là người ép mà mình làm với cả người người người người si đó thì mình cũng tâm sự với họ nhiều hơn và nói với họ những cái gì thuộc về quy trình hay mình là người C, mình là người S mà mình giao với ai ấy, mình cũng hãy hướng về cái yếu tố cảm xúc với họ nhiều hơn rồi uh, tâm sự với là người ai mà mình làm việc với người đi thì mình phải nhanh và cũng động viên khen ngợi và nói đúng mục tiêu ngắn gọn thôi đừng có trình dài người ai mà khi chuyện với người đi đó thì chúng ta nên có một cái quyển sổ để mà mình gạch đầu dòng trước khi mình trình bày với họ nghề ai làm việc với người nghề si thì cũng nên có một quyển sổ và nói chuyện theo theo theo cái từng bước bước một bước hai bước ba bốn để đảm bảo rằng là người si người ta hiểu được người ai người si và người ai thường nói chuyện với nhau rất khó nói chuyện bởi vì là cái cái phong cách cách đối lập nhưng mà chúng ta biết tự điều chỉnh thì chúng ta cũng sẽ tự giao tiếp được rồi người nào mà đồng nhất và may quá đồng nhất cả trong lẫn ngoài thì đó là tuyệt vời ạ à, chúng ta tự điều chỉnh mình nhắc lại một lần nữa chúng ta chúng à, ta chỉ còn khoảng độ 5 đến 10 phút nữa chúng ta kết thúc rồi thế thì người si người người si người đi thì là cái người thuộc về tuyết hướng về công việc ấy. thế nên là, là nếu mình là người ai người S thuộc cái tuyếp IS hoặc là SI mà chúng ta giao tiếp với người đi người người người si hoặc người si người đi thì nhớ là nói chuyện tập trung vào có mục tiêu nhiều hơn nếu mình là người đi người ai người đi người si mà nói chuyện với người ai người s thì chúng ta nhớ là quan tâm đến cảm xúc nhiều hơn nhé còn nếu mà chúng ta nói chuyện với làm việc với người si và người s thì tốc độ mình lưu ý về tốc độ chậm chậm thôi ạ làm việc với người đi người ai thì tốc độ hãy nhanh lên đó đó là những cái mà chúng ta điều chỉnh các cái phong cách hành vi thích ứng để chúng ta có thể giao tiếp được à, ở trên đây thì là những cái mẫu để các anh chị hình dung là một cái mẫu bài test ISC á, nó có những cái cái cái cái phân tích ấy, à, các cái chỉ số ví dụ như các anh chị nhìn ở trên cái màn chiếu của tôi ạ cái người đầu người à, mà có cái cột ai cao tương đương với 80 đấy điểm là 80 trên 100 á và cái C của người ta là dưới 60 đúng không ạ tức là C 59 thì người này trong DISC kết quả kiểm tra DISC của họ sẽ là người IC họ thuộc tiếp người IC và cái phong cách hành vi của người này đấy là phong cách hành vi thích ứng họ là người IC nhưng mà phong cách hành vi bản năng của cũng chân cùng cái dòng đó cùng trên trên, cái biểu đồ số 2 ấy, thì người này bản năng gốc của họ bên trong họ là người ai ai là 70 và C người ta là 52 vậy thì IC bản năng gốc là ICD và ra công việc trong công việc thì hành vi thích, thích ứng của họ trong công việc họ cũng là I và C và có cả à, IC lúc này thì S của người ta cao hơn bởi vì S là 48. Vậy thì thực ra bên trong và bên ngoài của người này tương đối là đồng nhất, có thể nói là đồng nhất đúng không anh chị? Và người ta cái cái cuộc sống của họ cũng rất là dễ chịu bởi vì ngoài tương đối giống nhau. Tuy nhiên thì thuộc phong cách hành vi đối lập nên là tự thân họ, bản thân họ đôi khi họ cũng có những cái bị giằng xé trong nội tâm ấy. Đôi khi họ cũng rất là ngăn nắp, rất nề nếp nhưng đôi khi họ không ngăn nắp nề nếp được bởi vì họ là người hay họ vui mà họ nhiều ý tưởng đôi khi họ cũng vứt lung tung đôi đôi chỗ cái này cái kia rồi trong cái bản phân tích mà cái làm á trong cái bài test 37 trang đó người ta phân tích từng nhóm câu chữ mà chúng ta thường hay dùng á và các chị sẽ thấy rằng là nó rất thú vị nó rất đúng với mình luôn cá nhân tôi thì tôi thấy nó đúng 99 99 phần trăm các anh chị cứ thử làm mà xem tôi sẽ thấy ạ à, cái này nó dựa trên một cái hệ thống cũng rất là khoa học nên là các anh chị tự test sau đó thì tự trải nghiệm và gặp lại các nhóm luyện để tôi đọc cho các anh chị nhé hãy đặt cái lịch đặt để được làm việc của chúng tôi chúng tôi sẽ tặng các anh chị một giờ để mà giúp các anh chị và tự phân tích chính mình và vâng, anh chị cũng có thể là đọc tự phân tích các nghe cái buổi đấy có thể ghi âm lại và về để mình nghiên cứu lại xem xem là mình có đúng như vậy hay không à, rồi ở cái cái bài test tiếp theo các anh chị nhìn thấy ạ ở đây thì các anh chị sẽ thấy là người này là thuộc tuyếp người bên ngoài là người si và bên trong là người si nhưng mà bên ngoài họ là si còn bên trong thì họ là si ai và đôi khi đây là thích hành vi đã được điều chỉnh đôi khi là bên trong và bên ngoài họ cũng không giống nhau lắm thì họ cũng sẽ có những cái uh, phải tự điều chỉnh chính mình và các cái cách giao tiếp của họ đối với người khác thì trong các cái bài test họ sẽ có những cái hướng dẫn cho mình đấy phong cách của mình như vậy mình phải điều chỉnh như thế nào làm việc với những cái phong cách hành vi tương đương hoặc là đối lịch đối À, tóm lại cho đến giờ phút này chúng ta à, nói nhiều nghe nhiều cũng không bằng chúng ta dùng nhiều và áp dụng ngay bao nhiêu trong số anh chị đồng ý điều này ạ? nói nhiều nghe nhiều không bằng dùng và áp dụng ngay thì các anh chị gõ ô chat giúp chúng tôi ạ gõ số 1 và ô chat ạ yeah. Dạ chính xác rồi ạ à, lời nói thì chỉ có thể truyền cảm hứng thôi các anh chị suy nghĩ thì có thể thôi thúc ta nhưng chỉ có hành động thì giúp mới giúp chúng ta thực sự hiểu nó thôi ạ muốn hành động thực sự hiểu nó thì các anh chị hãy làm cái bài test đi và chúng ta sẽ đọc bài test cho nhau và chúng ta áp dụng nó ai mà các thấy hay thì hãy áp dụng ngay ạ. các anh chị gõ vào ô chat là hay áp dụng ngay ạ dạ. hãy làm ngay áp dụng ngay đừng chờ đến hoàn hảo nhé hoàn thành hơn hoàn hảo ạ chúng ta hãy áp dụng ngay bắt đầu từ ngày hôm nay ạ hay là bắt đầu từ khi kết thúc cái buổi ngày hôm nay chúng ta biết được là người thân mình vợ mình chồng mình mình ạ thuộc cái tuyết gì vì vì bây giờ buổi tối rồi người đầu tiên các anh chị gặp sau ngay sau cái bài ngày hôm nay thì chỉ là người thân của mình thôi ờ, thì các anh chị hãy khen họ đi hãy nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ của họ và biết họ thuộc cái tuyếp gì rồi bài tập về nhà không phân ạ là tập về nhà một cách vui vẻ khi các anh chị làm việc với các luyện đó bao giờ action coach các anh chị làm việc với chúng tôi kiểu gì cũng có bài tập về nhà một cách vui vẻ và bài tập về một cách vui vẻ của chúng ta ngày hôm nay đó là các anh chị uh, hãy liệt kê ra những cái cái cái cái cái người bạn của mình ấy trong công ty những cái người đồng nghiệp của mình, những người nhân viên của mình xem những người gần mình nhất họ thuộc cái tuyết gì và rồi họ chúng ta sẽ kê xem là những cái người thân của mình á, trong gia đình á, họ thuộc cái tuyết phong cách hành vi gì và từ hôm nay trở đi thì chúng ta có một thói quen mới á, đó là thói quen quan sát lắng nghe để ý á, và chúng ta để ý xem họ thuộc tuyết gì và mình thuộc tuyết gì để các anh chị tự điều chỉnh bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý điều này nếu đồng ý thì các anh chị hãy gõ vào ô chat số 8 đi ạ gõ số 8 vào ô chat đi Vâng và phần chia sẻ của uh, tôi ngày hôm nay với các anh chị nhé. Cho đến giờ phút này thì đã coi như là chúng ta đã kết thúc ở đây ạ, chúng ta đã hoàn thành và việc duy nhất là chúng ta hãy áp dụng nó và DIC các anh chị chúng ta có thể áp dụng DIC cho lãnh đạo cho quản lý có thể áp dụng DIC để tuyển dụng nhân viên đúng người đúng việc đừng bao giờ tuyển một ai ai ai cao nhất trời hay về để làm kế toán các anh chị nhớ nhé Vâng, cô nào mà ai ai cao hút trời và làm thủ kế toán quỹ thủ kho thì hãy cẩn thận ạ. À. Với, với khối tài sản của canh chị và từ nay trở đi nếu có tâm sự thì hãy tìm người người nào để tìm người nào tâm sự, tìm người ai để tâm sự hay tìm người S để Yeah, dạ, đúng rồi ạ, tìm đúng người để tâm sự ạ. Vâng, và nếu như mà các anh chị muốn xây bộ quy trình vận hành cho công ty ạ, thì các anh chị tìm người ai để xây bộ quy trình vận hành hay tìm người S hay tìm người C ạ? À rồi, tuyệt vời, kiểm tra bài rất nhanh, thế là tôi thấy các anh chị đã đã đã đã nắm bài tương đối tốt rồi đấy ạ. Tuy nhiên thì chúng ta muốn kỹ năng thứ mà tập kỹ và năng làm ạ. Kỹ năng là thứ kỹ và năng làm thì được gọi kỹ năng thế nên là ngày hôm nay chúng ta nói xong hôm nay có thể nhớ nhưng ngày mai có thể quên mất hoặc là những ngày sau nữa có thể quên mất thế nên lời kêu gọi hành động của chúng tôi đó là liên hệ với thầy la nhanh ạ để mà ta có thể là có môi trường nhiều hơn để các anh chị sẽ luyện tập ạ tập luyện nên phải môi trường để tập kỹ năng làm để chúng ta tập tành với nhau và chúng ta sẽ rèn luyện thì áp dụng nhé và hãy giúp cho những cái người khác ạ, những cái người mà hôm nay họ không có cái cơ hội để tham dự cái chương trình ngày hôm nay thì các anh chị hãy dạy lại hãy chia sẻ lại hãy kèm cặp lại hãy chia sẻ lại tất cả những cái gì chị có được ngày hôm nay hãy chia sẻ lại với những cái người các anh chị thấy là chúng ta muốn chia sẻ và muốn đỡ họ nhớ rằng là chọn đúng hay là chọn hạnh phúc nha chọn đúng hay là chọn hạnh phúc ạ nếu mà chọn hạnh phúc thì gõ là hạnh phúc ạ và vâng, chọn đúng thì gõ đúng và vâng, tuyệt vời không còn ai các anh chị đến giờ phút này thì quá tuyệt vời rồi ạ vâng, và, và DSC có thể áp dụng cả trong bán hàng nữa các anh chị nha chúng ta có thể biết được phong cách vi của nhân viên của mình thuộc cái tuyết gì thì cho đi bán hàng bắt gặp với cái người khách hàng tương đương với tuyết phong cách hành vi đó và phong cách hành vi nào thì chúng ta bán hàng theo cách nào và có những kịch bản bán hàng cho từng tuyếp người action code có thể cho các anh xây dựng kịch bản bán hàng cho người đi kịch bản bán hàng cho người S kịch bản bán hàng cho từng tuyếp phong cách hành vi thậm chí là kịch bản xử lý từ chối trong bán hàng cho từng tuyếp phong cách hành vi thì các anh chị hãy liên hệ lại với thầy Lam thầy Lam sẽ hỗ trợ các anh chị nhiều hơn nhé và các anh chị thực sự là có một đêm giấc và hãy nhớ đến buổi ngày hôm nay nhiều hơn và áp dụng ngay tất cả những gì chúng ta học được ạ